phòng gần đây khai văn phòng gần đây khai trương gần đây nhất là tại trung tâm trục đường chính của Dubai 5.000 mét vuông và cuối năm 2022 thì anh chị em của chúng ta sẽ tiếp nhận thêm một văn phòng thứ 9 nằm tại trung tâm Singapore và hiện tại thì cái số lượng thành viên của rau quanh chúng ta là 42 triệu thành viên trên toàn cầu trong vòng 3 năm phát triển và đứng vị trí số 1 à, trên toàn cầu do trang Alexa cung cấp thì đứng vị trí số 1 này là về tốc độ phát triển anh chị em ha chứ chúng ta là không có à, đứng về làm à, xếp hạng về là những doanh nghiệp mà à, có lượng thành viên đông nhất bởi vì khi anh chị kiểm tra những lượng thành viên đông nhất thì Google và Facebook sẽ chiếm phần lớn của anh chị nhưng mà nói về tốc độ phát triển thì Rawan của chúng ta đứng vững vị thế hơn 2 năm rồi đứng luôn luôn giữ vị trí cho mình là cái top 1 và sau đây thì em Phú cùng với tất cả anh chị em của chúng ta là đi tìm ban lãnh đạo cũng giống như là hành lang pháp lý của công ty của chúng ta ha thì à, anh chị có thể truy cập trực tiếp vào là inboxcity.com để có thể biết thêm thông tin chi tiết bởi vì đây ạ à, thì chúng ta trụ sở của chúng ta là ở là inbox city rawan realty anh chị em ha và anh chị cũng có thể truy cập trực tiếp vào rawan.com để có thể biết thêm thông tin chi tiết về công ty Rawan và ngày sáng lập người sáng lập của chúng ta là ngài Jonas Eric Winner thì à, ông được mệnh danh là người bán hàng à, trên internet trực tuyến giỏi nhất của thế giới và nhiều anh chị biết tới công ty ACT thì anh chị sẽ biết tới um, ngài Jonas của chúng ta bởi vì ông à, là giám đốc điều hành cũng giống như là người sáng lập ra công ty ACT và ông cũng là người đang dìu dắt con thuyền cũng giống như là tập đoàn Rawan của chúng ta từ không thành viên tiến lên con số 42 triệu thành viên trong vòng 3 năm phát triển anh chị em ha và ừ, đồng sáng lập là ngài Johan Tangohanton thì hiện tại ông đã có 3 công ty lên sàn Nasdaq và nhiều anh chị em của chúng ta ở Việt Nam thì anh chị sử dụng Google nè hoặc là Uber thì ông là người đặt nền móng đầu tiên cho viên gạch internet ở châu Âu và ông còn giữ những cái chức vụ khác nhau những công ty và còn theo ạ thì à, anh chị em của chúng ta mà biết về là hoàng gia thị điển thì ông nằm trong top những uh, những nhà được gọi là pháp lý của hoàng gia thị điển uh, về hoàng gia về làm về làm thực người thực thi pháp lý và kèm theo ạ à, thì ông được nước Mỹ công nhận là top 20 người có thể thay đổi được tài chính của thế giới anh chị em ha thì đây là thông tin về nhà sáng lập của ờ, công ty Rawan của chúng ta và tiếp theo ạ à, giám đốc điều hành hiện tại bây giờ là ngài Johan Wetteram và nhiều anh chị biết tới công ty làm Holy Blem á thì ông đã từng là giám đốc điều hành và ông cũng được học từ hoàng gia thị Điển ra và với kinh nghiệm của ông thì ông đã bước qua rất nhiều chức vụ của những công ty khác nhau từ truyền thống cho tới ngành kinh doanh trực tuyến và ông cũng nằm trong top của những uh, tỷ phú và kèm theo ạ à, ông còn nằm trong sách bách khoa toàn hư anh chị em ha anh chị em có thể là kiểm tra và có thể là à, biết thêm thông tin chi tiết về à, ngài à, Johan Wetteram của chúng ta và ở Việt Nam của chúng ta thì có anh Nguyễn Hải Hoàng Minh Vũ là người đưa ra anh về Việt Nam đầu tiên để phát triển và hiện tại anh phát triển hơn 144 quốc gia và anh đang giữ chức vụ là ambassador cũng giống như là đại sứ cho công ty Rawan ở um, thị trường Việt Nam của chúng ta và đại sứ chứ không phải là đại sứ quán anh chị em ha nên ở đây anh chị em của chúng ta lưu ý về ngôn từ thì đại sứ là đại diện cho công ty Rawan của chúng ta trong vòng 2 năm phát triển thì anh đã được để chức vụ là ambassador hai sao và anh chị em của chúng ta có thể là kiểm tra những cái thông tin ví dụ như là anh chị có thể là truy cập trực tiếp vào là rawan.com để có thể biết thêm thông tin chi tiết hoặc anh chị có thể là nếu như anh chị có tài khoản rawan rồi thì anh chị đi vào trong tài khoản rawan anh chị đi vào thông tin đó và lúc này anh chị đi vào cái phần làm để kiểm tra là đường link thuế của Việt Nam của chúng ta đường link thứ nhất ạ à, đăng ký kinh doanh rov.vn đường link thứ hai là rdt.rov.vn và trong đợt vừa rồi thì em Phú cùng với tất cả anh chị em của chúng ta đi khám phá tài khoản rau quan và kèm theo là khám phá đường link thuế thì anh chị sẽ thấy được à, chuyển đổi số và đây là cái xu thế của toàn cầu không chỉ Việt Nam của chúng ta đang thay đổi mà cả thế giới đều thay đổi và rau quan là công ty đi đầu về ngành kinh doanh trực tuyến anh chị em ha và ở đây rau anh của chúng ta không phải là thực hiện bằng lời nói mà được những tổ chức lớn trên thế giới họ đánh giá trang Business Forum là đánh giá về tốc độ phát triển của rau anh đứng vị trí số 1 à, hơn 2 năm rồi trong vòng 3 năm phát triển như rau anh của chúng ta đứng vị trí số 1 là hơn 2 năm rồi và khẳng định luôn vị thế cho mình vào những năm đầu tiên về thứ hai thì anh chị em của chúng ta có thể kiểm tra về giá trị của trang website của Rao Quang thì cách đây vào tháng 7 thì em Phú kiểm tra thì trang website của đang của Rao Quang của chúng ta đạt cái con số là 98 triệu đô la nhưng bây giờ trang website của Rao Quang đã hơn 100 triệu đô la rồi và hầu như đây là một trang website lớn nhất trên toàn cầu anh chị em ha và anh chị có thể truy cập trực tiếp vào rawan.com để có thể xem được những cái quốc gia mà đã tham gia vào rau quan và có bao nhiêu phần trăm và anh chị có thể xem được quốc gia nào đang có tốc độ phát triển nhanh nhất và Việt Nam của chúng ta đang đứng vị trí số mấy bởi vì theo thống kê thì Việt Nam của chúng ta chỉ chiếm được chưa được một phần trăm tổng thành viên của rau quan có nghĩa là chỉ là 0,08 phần trăm thôi anh chị em ha nên ở đây à, thì Rawan có Việt Nam hay không có Việt Nam thì Rawan vẫn phát triển tốt và có Việt Nam thì Rawan phát triển là nhanh hơn một tí không có Rawan không có Việt Nam thì Rawan vẫn phát triển nhưng Việt Nam của chúng ta nếu như Rawan không tới thì những anh chị phát triển đúng không ạ thì hiện tại anh chị không có cơ hội để phát triển và cuộc sống anh chị sẽ bắt đầu là à, khổ hơn một tí anh chị em ha và trước nhiều anh chị là hỏi em Phú là công ty Đăng Quang là gì và hình thức hoạt động như thế nào thì à, em Phú cùng với tất cả anh chị em của chúng ta đi tìm Rao Quang là gì thì Rao Quang của chúng ta là một công ty mạng trực tuyến toàn cầu và Rao Quang của chúng ta cũng tương tự như Uber, Grab, Airbnb, Aroda hoặc là nhiều anh chị biết tới là Tiki, này, Shopee, Lazada, Sen Đỏ thì những công ty này không sở hữu cho mình bất kỳ một cái chiếc xe này, một cái căn hộ một cái khách sạn hay là không tự bản thân của mình sản xuất bất kỳ một cái sản phẩm nào cả nhưng họ cho phép đối tác thứ ba liên kết trên nền tảng của họ thì ở đây rau quanh của chúng ta cũng không bán bất kỳ một cái sản phẩm nào cả và cũng không tự mình sản xuất ra bất kỳ một cái sản phẩm nào cả nhưng rau quanh cho đối tác thứ ba tiếp thị những sản phẩm số trên nền tảng của rau quanh anh chị em ha thì đây là một cái sự mà à, tương đồng đối với những công ty mà anh chị ở Việt Nam hoặc là những uh, khu vực trên thế giới mà anh chị biết tới thì rau quanh của chúng ta cũng tương tự như vậy và cách vận hành của rau quanh khác so với mô hình truyền thống như thế nào bởi vì nhiều anh chị là nghe tới là rau quanh nghe là giống như là nó hơi lạ lạ tí xíu hoặc là cách thức hoạt động nó là lạ thì cách vận hành của rau quanh đi ngược so với mô hình truyền thống có nghĩa là không sử dụng tiếp thị của truyền thống như là quảng cáo nè thương mại báo chí hay là trên đài truyền hình và rau quanh của chúng ta phát triển nền kinh tế chia sẻ xây dựng cộng đồng để tạo nguồn khách hàng cung cấp cho doanh nghiệp liên kết thì ở đây à, rau quanh của chúng ta sẽ giải quyết được hai vấn đề lớn vấn đề đầu tiên là cái lượng khách hàng cho doanh nghiệp có nghĩa là tạo cái sự bình ổn cho doanh nghiệp trước cái thứ hai khi anh chị xây dựng cộng đồng thì lúc này à, anh chị em của chúng ta sẽ có được những cái nguồn thu nhập từ công ty nên ở đây à, rau quanh luôn luôn tạo ra một cái sự bền vững vừa cho thành viên nhưng vừa cho doanh nghiệp liên kết anh chị em ha nên ở đây à, thì vào năm 2019 thì Việt Nam của chúng ta chính thức ký giấy quyết định là cho phát triển nền kinh tế phát nền kinh tế chia sẻ anh chị em ha nên anh chị em của chúng ta là cứ tự tin lên khi mà phát triển rau quanh và sứ mệnh của rau quanh ra đời là để cung cấp hoạt động bền vững cũng giống như là doanh nghiệp và cộng đồng bên ngoài của chúng ta đó cộng đồng thành viên của chúng ta là sẽ cung cấp được cái sự bền vững về lâu về dài cho tất cả từ thành viên cho tới doanh nghiệp thì đây là một cái sự khác biệt là so với là về truyền thống của chúng ta bởi vì truyền thống anh chị em của chúng ta phải tạo ra một cái sản phẩm và sản phẩm đó luôn luôn đi đầu nhưng mà đối với một công ty tiếp thị và môi giới thì họ chỉ cần cái lượng cộng đồng thôi và cái sản phẩm thì bên đối tác thứ ba sẽ cung cấp vào anh chị em ha nên ở đây à, rau anh của chúng ta đi ngược so với nhiều anh chị em chúng ta mà làm công việc truyền thống á và rau anh dành cho ai ạ à? thì ở đây chúng ta có ba nhóm đầu tiên thì anh chị có thể trở thành khách hàng thì với tư cách là khách hàng chúng ta có thể sử dụng sản phẩm dịch vụ giảm giá cũng giống như anh chị tải mà sen đỏ Tiki Shopee Lazada ở Việt Nam anh chị em ha thứ hai thì anh chị em của chúng ta trở thành thành viên thì lúc này anh chị có thể sử dụng sản phẩm dịch vụ giảm giá nè đồng thời anh chị được công ty nhượng quyền kinh doanh lại cho anh chị bằng một đường link duy nhất của công ty thì lúc này anh chị có thể anh chị có thể là sử dụng đường link này chia sẻ ra cộng đồng bên ngoài và lúc này khi mà anh chị chia sẻ họ cũng trở thành thành viên giống như anh chị thì đồng nghĩa với việc à, thành viên đó cũng sẽ được sử dụng sản phẩm dịch vụ giảm giá và khi anh chị chia sẻ và xây dựng đội nhóm riêng cho mình có nghĩa là xây dựng anh chị đó trở thành thành viên của anh chị hoặc là trở thành thành viên của công ty Rawan thì lúc này à, anh chị em của chúng ta sẽ hưởng trọn gói hoa hồng từ công ty thì ở đây trong Rawan của chúng ta có ba quyền để anh chị em chúng ta lựa chọn nhưng mà hầu như em cũng biết tất cả anh chị em của chúng ta luôn luôn chọn cho mình cái cơ hội và đây là cơ hội để anh chị em của chúng ta trở thành doanh nhân nhưng mà không phải doanh nhân của một quốc gia mà là doanh nhân toàn cầu và sau đây thì em Phú đưa anh chị em của chúng ta những điều mà công ty Ra Rawan của chúng ta khẳng định và những điều mà công ty Ra Rawan của chúng ta là từ chối cái trách nhiệm bởi vì đây là cái điều không phải là cái điều mà công ty Ra Rawan của chúng ta mà hướng tới cho cộng đồng ha thì cao quan của chúng ta liên kết bằng hình thức gói giáo dục bao gồm khách hàng thân thiết miễn phí và rao quanh của chúng ta dựa trên một nền tảng cộng đồng xã hội một nền tảng xã hội liên kết với những công ty tổ chức sự kiện online lớn nhất trên thế giới và rao quanh của chúng ta sử dụng Bitcoin có nghĩa là BTC và ETH có nghĩa là Ethereum để làm phương thức thanh toán thay thế bởi vì à, mục tiêu của rau quanh của chúng ta là không sử dụng bằng tiền mặt mà không sử dụng bằng tiền mã hóa anh chị em ha và anh chị em chúng ta khi trở thành thành viên rồi anh chị hoàn toàn có thể chia sẻ phần thưởng với các đối tác liên kết với rau quanh anh chị em ha thì ở đây là những cái quyền lợi cũng giống như là những điều mà rau quanh muốn cộng đồng của chúng ta hướng tới và những điều sau đây là những điều mà rau quanh tuyên bố và cũng giống như là từ chối trách nhiệm bởi vì rau quanh không hoạt động được với những hình thức như sau ạ à. thứ nhất rau anh không phải là công ty bán cổ phần thứ hai cũng không phải là công ty đánh bạc sổ số đầu tư ngoại hối và rau anh cũng không phải là cái sàn chứng khoán và cũng không phải là cái giải pháp để anh chị em của chúng ta được gọi là đầu tư anh chị em ha và cũng không phải là cái nơi mà để phát triển trò chơi à, ở đây anh chị em của chúng ta nhìn nhận à, rau quanh của chúng ta chỉ là một công ty liên kết môi giới sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng thôi nên ở đây ạ à, anh chị em của chúng ta nghĩ ha là rau quanh của chúng ta những cái sản phẩm được đối tác thứ ba liên kết vào và tùy theo những quốc gia mà những cái sản phẩm đó có được sử dụng hay không có được hoạt động hay không anh chị em ha nên ở đây ạ à, hoàn toàn rau quanh của chúng ta không khuyến khích anh chị em của chúng ta cũng giống như là từ chối tất cả những trách nhiệm mà nằm ở bên cái bảng đỏ anh Phú đưa tới cho tất cả anh chị em của chúng ta và những cái sản phẩm mà hiện tại đang liên kết trên nền tảng của Rawan anh chị em ha đầu tiên à, Rawan đặt nền móng giáo dục lên hàng đầu nên ở đây à, Rawan liên kết với giáo dục Mindo về chương trình giáo dục quốc tế và ở đây chúng ta có 5 chương trình giáo dục về phát triển bản thân tư duy cũng giống như là phát Ờ, hướng dẫn cho anh chị kinh doanh nè rồi phát triển con người rồi um, về làm quản lý tiền tệ hoặc là giúp làm sao để ờ, anh chị em ta nhìn về một cái xu thế tốt nhất và ở trong ờ, phần giáo dục cũng giống như là online trực tuyến vào ngày chủ nhật hàng tuần chúng ta sẽ được học trực tiếp từ ngày Peter Capson thì ông là một diễn giả cũng giống như là một người thầy rất là nổi tiếng ở khu vực của châu Âu cũng giống như là trên toàn cầu và may mắn thì Việt Nam của chúng ta ngài à, Peter Christensen cũng đã tới một lần và khi mà tới để hỗ trợ cũng giống như là giúp đỡ cho tất cả những doanh nghiệp có một cái hướng đi tốt nhất theo hai từ được gọi là xu thế anh chị em ha nên ở đây à, chúng ta rất là may mắn khi mà được học trực tiếp từ ngài Peter Christensen bởi vì ông đã liên kết trực tiếp vào trong công ty Rawan để hỗ trợ cộng đồng của chúng ta làm sao để phát triển cái doanh nghiệp Rawan của anh chị tốt nhất và trong về phần giáo dục thì anh chị sẽ nhìn thấy được là tạp chí của Rawan thì vào ngày 20 25 ờ, tháng 4 năm 2020 thì Rawan chính thức ra tạp chí để nhằm khẳng định vị thế cũng giống như là sức ảnh hưởng lớn của tập đoàn lớn trên thế giới và ở đây à tạp chí thì anh chị sẽ nghĩ tới là báo mà Việt Nam của chúng ta là báo lưu hành trong quốc gia còn tạp chí Rawan sẽ được lưu hành trên toàn cầu và trong tạp chí Dow Jones sẽ đưa thông tin về ban lãnh đạo trụ sở công ty những cái sản phẩm mà bên đối tác thứ ba liên kết và cũng giống như là những thông tin tình hình biến động của thế giới sẽ được đưa lên tạp chí Dow Jones và kèm theo à, những cái sự kiện của công ty cũng sẽ được công bố lên trên tạp chí hoặc là những cái sản phẩm mới sắp ra mắt cũng sẽ được công bố lên trên tạp chí của Rawan hoặc là những đúng rồi, đúng rồi, lửa xe bán tải ra công ty thì lúc này ạ à, anh chị em của chúng ta sẽ được vinh danh trên toàn cầu và sẽ có một cái chứng chỉ là doanh nghiệp quốc tế anh chị em ha bởi vì tùy theo những cấp bậc mà anh chị sẽ có những cái chứng chỉ riêng từ công ty ra qua và cái sản phẩm thứ hai là về lĩnh vực giải trí thì anh chị em của chúng ta biết à Việt Nam của chúng ta là có Vietlog thì trong rau quanh của chúng ta có Epic Loto và trong Ebit Lotto thì chúng ta có 6 tập đoàn sổ số điện toán lớn nhất trên thế giới và trong đó có một tập đoàn sổ số của châu Âu thì riêng tập đoàn sổ số châu Âu thì anh chị nhìn thấy họ phát triển trên là 19 quốc gia 17 hay 19 quốc gia gì đó đó thì ở đây à, những cái giải thưởng về à, sổ số điện toán này rất là lớn lớn hơn rất là nhiều so với việc lót bởi vì à, những cái giải thưởng trong Ebit Lotto từ con số hàng triệu đô la cho tới hàng trăm triệu đô la anh chị em ha và tùy theo những quốc gia mà họ trao cho anh chị là giải thưởng bằng à, USD hay là euro hay là bảng Anh anh chị em ha bởi vì ở đây chúng ta là có đa dạng những uh, loại sổ số mà trong khi đó anh chị không phải tới quốc gia của họ để mua bởi vì anh chị muốn mua cái vé số của họ thì anh chị phải tới quốc gia của họ nhưng ở đây thông qua ra quan anh chị có thể sở hữu cho mình những cái tấm vé số hàng đầu trên thế giới và cái sản phẩm thứ hai trong uh, ờ, Abit Lotto thì chúng ta có là Abigo về nền tảng cá cược trực tuyến lớn nhất trên thế giới thì chúng đây trong đây chúng ta có là casino online và tất cả những hình thức cá cược nhưng đối với những anh chị mà thành viên của Việt Nam á, thì Việt Nam của chúng ta cấm cờ bạc cá cược nên Abigo sẽ không liên kết vào với Việt Nam cũng giống như anh chị trở thành thành viên lúc này anh chị có thể xem Abigo thôi trên Abigo thôi anh chị có thể xem thôi nhưng anh chị không thể chơi ha bởi vì đây là một hình thức cá cược và công ty rau quanh của chúng ta nhập ra thì tùy tục cũng giống như rau quanh áp dụng theo bộ luật của Liên minh châu Âu và kèm theo tới từng quốc gia sẽ thay đổi làm sao cho nó phù hợp anh chị em ha cũng giống như là luật luật ở Việt Nam của chúng ta mà đem qua Campuchia Thái Lan á, là anh chị nói về luật giao thông thôi anh chị đã sai hoàn toàn rồi đó thì ở đây rau quanh của chúng ta sẽ áp dụng làm sao cho nó phù hợp với từng quốc gia và cái sản phẩm về lĩnh vực giải trí thứ ba ở đây là chúng ta có là về là game mobile trực tuyến là Mister thì trong Mister trước mắt chúng ta có khoảng 400 trò chơi game trực tuyến và ở đây à những trò chơi này về phát triển trí tuệ cũng giống như là về những cái chiến lược và phù hợp với tất cả những lứa tuổi và trong đây chúng ta còn có những cái giải đấu những cái giải thưởng cực kỳ hấp dẫn và trong thời gian tới anh chị sẽ tiếp nhận khoảng hơn 2 triệu trò chơi nữa từ Mitter và sẽ có công nghệ NFT Metaverse và sẽ ra những cái dòng tiền token riêng cho mình à, thì ở đây trong thời gian tới thì anh chị sẽ cảm nhận được mức độ lớn mạnh của Mitter như thế nào thì à, trong thời gian nữa anh chị sẽ được cảm nhận còn bây giờ anh chị vẫn được giải trí trực tuyến trên Mitter và anh chị có thể hoàn toàn cho trẻ nhỏ chơi ha bởi vì đây là một hình thức game về chiến lược và được là công nhận là không có à, bạo lực và đây là game lành mạnh 100% về cái sản phẩm tiếp theo thì anh chị sẽ biết tới à, đó là Chibu về nước hoa mỹ phẩm kim cương đá quý và những cái à, những cái sản phẩm phục vụ về làm đẹp thì ở đây à, cái xứ sở mà công ty uh, Chibu này thành lập cũng giống như là đang phát triển đó là về xứ sở Nigeria và sản phẩm Chibu rất là nổi tiếng ở khu vực châu Âu bởi vì những cái sản phẩm này hầu như là từng ở một quốc gia nào đó luôn luôn đứng vị trí số 1 chẳng hạn về Chibu thì nổi tiếng ở khu vực châu Âu này, châu Phi và Nam Phi và đặc biệt xứ sở Nigeria thì đồng nghĩa với việc à, do khoảng cách địa lý thì khu vực châu Á chúng ta không sử dụng được nhưng trong thời gian tới anh chị em của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái sản phẩm dịch vụ này khi mà công ty mở rộng thị trường ra hoặc liên kết với một đối tác ở khu vực châu Á của chúng ta anh chị em ha nên ở đây à, khu vực châu Âu mà họ xịt nước hoa mà khi mà anh chị phát triển cộng đồng cùng với công ty thì lúc này à, anh chị em của chúng ta được hưởng những cái nguồn thu nhập khắp nơi trên thế giới đổ về và cái sản phẩm tiếp theo à, là về dịch vụ du lịch về live chain thì trong live chain chúng ta có khoảng 2,5 triệu khách sạn và khu nghỉ dưỡng khắp nơi trên thế giới và riêng ở Việt Nam thì tính sơ bộ thôi chúng ta có khoảng 10.000 10.000 khách sạn và khu nghỉ dưỡng và trong live chain thì chúng ta còn cho là thuê làm du thuyền nè hỗ trợ anh chị bút vé máy bay ví dụ anh chị ở Việt Nam anh chị có thể bút được Việt Nam Airlines FLC Mường Thanh anh chị hoàn toàn có thể bút được vé máy bay nằm trên tài khoản uh, à, ra quan thông qua live chain và trong live trên ở khu vực châu Âu họ còn cho thuê xe hơi này, hỗ trợ anh chị làm bách bo và dụng cụ y tế và một cái phần mềm an ninh nữa anh chị em ha thì ở đây à, sản phẩm của chúng ta khắp nơi trên thế giới chứ không phụ thuộc vào quốc gia nào cả và cái sản phẩm mà đang làm mưa làm gió và em Phú biết rằng rất nhiều anh chị em của chúng ta cũng đang rất là sao động đó là về bất động sản số Lanet AX và nhiều anh chị xem thông tin hoặc nhiều anh chị mà thường xuyên mà xem những cái thông tin ờ, trên thế giới thì anh chị biết là NFT và bất động sản số bây giờ nó là một cái xu thế và anh chị nghe tới Facebook cũng đã đổi tên thành Meta đúng không ạ thì họ cũng đang tiến tới là về làm Meta World về công nghệ bất động sản số thì ở đây à, Planet X của chúng ta là mô hình bản sao của trái đất và trong Landex AX anh chị em của chúng ta hoàn toàn có thể giao dịch mua bán và trong Landex AX còn có phần mềm chat gọi video cũng giống như là cập nhật cho anh chị những cái thông tin hả thì uh, trong Landex AX thì uh, đây là một cái xu thế và với tư cách là thành viên thì trong thời gian trước anh chị em của chúng ta đã sở hữu cho mình những cái lô đất đầu tiên trước khi ra mắt ngoài công chúng và đang trong giai đoạn đang trong giai đoạn là Planet Earth đang trả những cái lô đất về cho thành viên của chúng ta cũng giống như là khi mà Planet Earth đã cấp sổ đỏ cho cái lô đất anh chị đang mua cũng giống như là bên ngoài á. bởi vì cái lô đất của anh chị em của chúng ta cũng giống như bên ngoài bởi vì bên ngoài anh chị thấy họ cũng mua và đầu tư thôi thì trong Planet Earth anh chị mua bán trao đổi và đầu tư nhưng khi anh chị em của chúng ta hoạt động trên Planet Earth thì đồng nghĩa với việc anh chị đang giúp trái đất của anh chị chúng ta trái đất của chúng ta xanh sạch đẹp hơn bởi vì một phần lợi nhuận của Planet X sẽ được cung cấp ra ngoài để có thể là trồng những khung cây xanh thực hiện những cái à, mô hình mà trong Planet X đang làm hoặc là thực hiện về là trồng nhiều khu bảo tồn thiên nhiên hơn anh chị em ha thì ở đây à Planet X đang tiến tới là củng cố về sự sống cho trái của chúng ta hiện tại và cái sản phẩm tiếp theo thì anh chị biết tới là Lumi thì uh, trong Lumi thì anh chị em chúng ta nghĩ tới là đó là cái danh thiếp mà danh thiếp thường ngày của anh chị á, theo thời gian mưa gió nắng thì nó có thể nó hư nó hỏng hoặc khi anh chị muốn thay đổi một số thông tin nào đó trên cái card visit của anh chị á, thì bắt đầu anh chị phải tốn tiền in ấn lại rất là nhiều thì đối với Limi đây là một cái đường link lớn và lưu trữ tất cả những đường link nhỏ cũng giống như à, cái danh thiếp bằng điện tử của anh chị á. lưu trữ được đường link Zalo Facebook đường link anh chị bán hàng hoặc lưu trữ những thông tin cá nhân của anh chị và kèm theo à, lưu trữ được là số điện thoại nè địa chỉ công ty hoặc lưu trữ tất cả những gì anh chị muốn lưu trữ vào đây ha thì à, Limi đây là một cái danh thiếp bằng điện tử và được bảo hiểm trọn đời cho anh chị không ai không ai có thể làm thay đổi thông tin trừ bản thân của chủ nhân của Limi đó thôi khi mà họ muốn thay đổi uh, thông tin và Somi cái sản phẩm tiếp theo và cái sản phẩm này sắp ra mắt trong thời gian tới đó là Somi là về phần mềm chat gọi video thì trong thời gian trước Somi đã hiện lên trên những tài khoản của những anh chị em của chúng ta một lần nhưng là do tình hình là Somi của chúng ta muốn củng cố thêm và hoàn thiện nên tạm thời là chưa được sử dụng nhưng trong thời gian tới anh chị em của chúng ta sẽ được sử dụng bởi vì theo thông tin em Phú được biết đây là phần mềm chat gọi video cũng giống như là YouTube đó thì anh chị em của chúng ta khi mà mình à, ra mắt về Xiaomi thì anh chị em của chúng ta sẽ biết à, thông thêm thông tin chi tiết hơn nhiều và các sản phẩm tiếp theo của Rawan đó chính là cộng đồng của chúng ta anh chị em ha và cộng đồng 42 triệu thành viên này vừa là cốt lõi doanh nghiệp của Rawan và vừa là các sản phẩm của rau quanh anh chị em ha bởi vì à, chúng ta cũng là một phần trên nền tảng của rau quanh luôn á đó. đó nên ở đây à, cộng đồng rau quanh càng nhiều thì sẽ càng nhiều những doanh nghiệp hợp tác vào để được cung cấp các sản phẩm dịch vụ trực tiếp trên nền tảng của rau quanh anh chị em ha và cái sản phẩm mà anh chị em của chúng ta trong thời gian tới sẽ được biết và sẽ được sử dụng thì đó là về một cái ví về ví đa chức năng là ví multi wallet và ví multi wallet là một chiếc ví đa chức năng lưu trữ được những dòng tiền quốc gia này, lưu trữ được những dòng tiền về cổ phiếu à, về à, tiền mã hóa này, lưu, trữ được những dòng cổ phiếu lớn của thế giới ví dụ như Google Amazon Facebook sẽ được lưu trữ lên đây để giúp anh chị em của chúng ta có thể trao đổi mua bán và giao dịch một cách thuận tiện hơn và nếu như ví multi wallet của chúng ta có thể thanh toán được tiền điện tiền nước hoặc là tất cả những chi phí của những quốc gia thì anh chị nghĩ là nó có tuyệt vời không ạ và ở đây thì em Phú mong rằng ví multi wallet sẽ làm được điều đó và ví khi mà anh chị em của chúng ta được sử dụng ví multi wallet thì đây cũng là một niềm vui của cộng đồng ra quan khi những anh chị sở hữu chủ quyền sở hữu là về là Seven River thì khi ví multi của chúng ta được sử dụng thì đồng nghĩa với việc ạ à, cái số điểm Silvanberg của anh chị tích góp lúc trước á, sẽ được chuyển về thành một dòng cổ phiếu của đối tác thứ ba đó là DVN và năm 2022 thì anh chị em của chúng ta sẽ được bên tập đoàn Rao One của chúng ta công bố về công bố về làm sản phẩm cũng giống như là bùng nổ về sản phẩm lẫn thành viên bởi vì DVN cũng là sẽ là một đối tác thứ ba của chúng ta và còn rất nhiều đối tác nữa trong thời gian tới thì năm 2022 cũng giống như là đúng vào ngày sinh nhật công ty thì anh chị em của chúng ta là ngày hôm nay nè và trong vòng một ngày hai ngày nữa thì anh chị em của chúng ta trên bất động office văn phòng anh chị sẽ nhận được cái thông tin từ công ty sẽ có những đối tác mới và những cái sản phẩm mới được cung cấp vào trong nền tảng ờ, của quanh của chúng ta thì tất cả những công ty em Phú Niêu ở đây là những công ty đối tác của công ty rau quan anh chị em ha và khi mà anh chị em của chúng ta đồng hành cũng giống như là phát triển cộng đồng cùng với công ty thì anh chị em của chúng ta sẽ được những cái quyền lợi gì thì sau đây thì em Phú cùng với tất cả anh chị em của chúng ta chia sẻ về những cái quyền lợi khi anh chị phát triển cộng đồng cùng với công ty đầu tiên à, hoa hồng 14 ngày có nghĩa là hoa hồng anh chị có thể thu hồi về một cái vốn khi anh chị bắt đầu khởi nghiệp trong rau quanh à, về à, khoản hoa hồng thứ hai là khoản hoa hồng cân nhánh nhị phân và ở đây chúng ta sơ đồ của chúng ta chỉ có hai chân thôi trái và phải và ở đây chúng ta có cân ba chế độ một một một hai và một ba anh chị em ha nếu như thường thường bên ngoài thì anh chị chỉ được là chế độ một một thôi nhưng mà những anh chị mà ví dụ như hoạt động trong cộng đồng đa quan thì chế độ một hai và một ba sẽ luôn luôn xảy ra và khi nằm ở chế độ 12 và 13 thì anh chị sẽ được sự hỗ trợ của đồng đội thì đồng nghĩa với việc khi anh chị phát triển cộng đồng cùng với Rawan thì lúc này à, anh chị em của chúng ta đi cùng đồng đội và tiến cùng đồng đội thì anh chị em của chúng ta sẽ đi rất là nhanh anh chị em ha và cái khoản hoa hồng thứ tư là về là hoa hồng lãnh đạo cũng giống như anh chị thu nhập là được làm 10 phần trăm của 5 tầng ví dụ anh số 1 ảnh được là 10 triệu thì bản thân chúng ta sẽ được một triệu nhưng anh số 1 ảnh vẫn nhận nguyên là 10 triệu và công ty sẽ trích riêng 10 phần trăm đó chia lại cho anh chị về cái công mà anh chị đã xây dựng cộng đồng cũng giống như cái công mà anh chị đã dẫn dắt đồng đội của anh chị đi và từ ví dụ F1 là do anh chị tạo ra nhưng từ F2 cho tới F5 không phải là do anh chị em của chúng ta tạo ra nhé nên ở đây công ty vẫn ghi ơn lại cho tất cả anh chị em của chúng ta thì à, về thứ hai hàng tuần thì anh chị em của chúng ta sẽ được nắm sâu hơn về chính sách của công ty anh chị em ha về thì, thì à, anh anh chị sẽ được là anh Hải chia sẻ về chính sách công ty sẽ được là rõ ràng và minh bạch hơn cũng giống như là đi sâu hơn vào từng khoản hoa hồng các anh chị phát triển cùng với công ty Rawan và tổng cộng chúng ta có là 6 khoản 7 khoản anh chị em ha và cái khoản hoa hồng thứ tư mà em muốn đề cập tới mà hầu như đây là cái sự khác biệt của công ty rau và kèm theo ạ thì ở đây cũng là mục tiêu của tất cả anh chị em của chúng ta muốn xây dựng cộng đồng rau lớn mạnh hơn thì à, ở đây thì à, đối với à, khoản hoa hồng thứ tư này là hoa hồng được chia lợi nhuận cùng với công ty và các hệ thống BSS của chúng ta là rau ta sử dụng là cái hệ thống BSS đó, để thanh toán cũng giống như là đảm bảo được tính bền vững nè và sự phát triển lâu dài cho công ty và cho thành viên anh chị em ha và khi mà anh chị phát triển cộng đồng cùng với công ty và khi mà anh chị tiến lên chia những bể cấp bậc trong công ty thì lúc này ạ anh chị em của chúng ta anh chị em của chúng ta sẽ có 21 cấp bậc để phát triển ha và từ cấp bậc là team leader cho tới là ambassador và nhiều anh chị em của chúng ta là cố gắng phát triển lên cho mình là cái vị trí mà được gọi là tốt nhất cho hiện tại và các khoản thu nhập đó là được gọi là bình ổn đó là vị trí 70 vị trí director một sao thì lúc này à, tổng thu nhập của anh chị rất là lớn rồi tương đương với con số tiền mà anh chị mang về khi mà anh chị lên cấp bậc director một sao là 50.000 euro và vào ngày 15 hàng tháng thì anh chị em của chúng ta sẽ được nhận cái khoản được chia lợi nhuận với công ty ấy, là từ 12 cho tới 17 triệu tùy theo giá euro lên xuống và lợi nhuận công ty nhiều hay là ít thì họ sẽ bắt đầu chia lại cho anh chị ha nên ở đây à nếu như nếu như một năm hai năm em phú cho là 5 năm để anh chị em của chúng ta đạt tới cái mức này thì anh chị có cảm thấy xứng đáng hay không và tiếp theo ạ à, khi anh chị em của chúng ta đạt vị trí bể 10 rồi anh chị không làm nữa thì ngày 15 hàng tháng anh chị vẫn được công ty chia rồi ha và nếu như anh chị phát triển và đồng hành tiếp tục cùng với công ty thì lúc này cứ lên một cấp bậc ví dụ như từ bể 10 cho tới bể thứ 11 thì lúc này anh chị em của chúng ta sẽ nhìn thấy được ạ cái sự khác biệt có nghĩa là mỗi lần lên cấp so với truyền thống thì anh chị em của chúng ta là chỉ lên được 20 phần trăm thôi hoặc thậm chí là 30 và cao nhất là 50 phần trăm nhưng đối với rau của thì tổng thu nhập của anh chị lúc này sẽ mang về là gấp đôi có nghĩa là 100 ngàn rồi và kèm theo ạ à, cái khoản lương hưu á, về thẳng dư dài hạn của anh chị á, cũng sẽ được nhân đôi theo luôn anh chị em ha nên ở đây là một cái sự khác biệt hoàn toàn của rau của và ở đây nếu anh chị dừng lại ở vị trí bể 10 anh chị không phát triển nữa và anh chị muốn nhượng lại cho con cháu anh chị anh chị hoàn toàn có thể nhượng lại được và lúc này con anh chị đủ 18 tuổi thì anh chị bắt đầu nhượng quyền lại cho nó thì nó tiếp tục nhận cái khoản thẳng dư dài hạn từ công ty và kèm theo ạ nếu như em nó muốn đồng hành và phát triển cùng với công ty thì em nó sẽ giữ cái vị trí bể 10 và phát triển lên cái vị trí số 11 anh chị em ha cũng giống như là sẽ thừa hưởng lại tất cả những đội nhóm những thành viên và cái vị trí luôn nên đây là một cái sự khác biệt và hiện tại thì uh, anh chị em của chúng ta biết ạ à, công ty Rawan đang muốn cho cộng đồng của chúng ta lên cấp theo chương trình hỗ trợ 30 cho tới 50 phần trăm của công ty để hỗ trợ anh chị lên cấp bậc thì lúc này anh chị em của chúng ta đang à, nhìn nhận về điều gì ạ Rawan của chúng ta đang muốn cộng đồng của chúng ta là hiện tại sẽ đạt được những cái khoản thặng dư dài hạn cũng giống như được chia lợi nhuận của công ty và đối với Rawan thì Rawan sẽ không phải là công ty xây dựng cộng đồng theo nền kinh tế chia sẻ mãi mãi được mà ở đây tới thời điểm nào đó trên app điện thoại mà đã có tên đa quan rồi thì cơ hội anh chị xây dựng cộng đồng nó sẽ không còn nữa và ở đây anh chị em của chúng ta khi mình nhận cái điểm khách hàng thân thiết thì Rawan công bố một điều ạ Rawan đang nhượng quyền lại có nghĩa là anh chị đang trở thành những đại lý của Rawan khắp nơi trên thế giới anh chị em ha nên ở đây à, anh chị em của chúng ta là được rất là nhiều quyền lợi khi mà đồng hành và phát triển cùng với công ty nếu như so về truyền thống đối với những anh chị mà đang bán hàng online thì anh chị chỉ được một khoản hoa hồng thôi có nghĩa là được ăn theo tỷ lệ phần trăm từng cái sản phẩm mà anh chị có thể bán ra nhưng khi anh chị đồng hành cùng với rau quanh thì lúc này khi anh chị xây dựng cộng đồng anh chị đã có thu nhập này. nhưng mà họ sử dụng bất kỳ một cái sản phẩm dịch vụ nào bên đối tác thứ ba à, cung cấp vào thì anh chị lại được chia cái khoản hoa hồng được gọi là hoa hồng bán hàng nhưng trong khi đó anh chị không phải là cái người bán hàng và quyền lợi thứ ba là anh chị em của chúng ta khi phát triển cùng với công ty rồi thì lúc này lên cấp bậc anh chị được chia lợi nhuận nữa thì ở đây à, khi anh chị phát triển cùng với Rawan thì anh chị sẽ được hưởng ba nguồn lợi trong khi đó công việc bên ngoài anh chị chỉ được đúng một nguồn lợi thôi ha thì đây là một cái sự khác biệt của Rawan mà giúp cho Rawan của chúng ta từ không thành viên trong 3 năm phát triển tiến lên con số hơn 42 triệu thành viên trên toàn cầu và cơ sở cũng giống như là dòng tiền của rau quang từ đâu mà chi trả cho cộng đồng thì em Phú cùng với tất cả anh chị em của chúng ta sẽ đi sâu hơn một tí nữa và trước khi mà rau quang ra đời thì anh chị sẽ nhìn thấy được ạ những cái công ty thương mại điện tử cũng ra đời từ những năm rất là sớm ví dụ Amazon này, Alibaba và Momo thì anh chị thấy ạ những tập đoàn này bắt đầu là cũng ra đời từ những năm rất là sớm và tiếp theo nền tảng thứ hai là về mạng truyền thông xã hội cũng ra đời từ những năm rất là sớm ví dụ như Google thì à, người đồng sáng lập công ty Dowan của chúng ta đã đặt nền móng đầu tiên rồi anh chị em ha và thứ hai anh chị biết tới ạ là Facebook là cái nơi mà được gọi là phần mềm chat gọi video cũng giống như là cái nơi mà trao đổi thông tin và thứ ba nếu ở Việt Nam thì anh chị sẽ nghe tới là Zalo và nằm trực tiếp trên app điện thoại luôn hầu như ba tài khoản về mạng xã hội này nó nằm luôn luôn nằm trên điện thoại của anh chị em của chúng ta và cái nền tảng thứ ba là liên kết môi giới thì ở đây anh chị thấy có là ví dụ như là bookie.com ra đời từ những năm rất là sớm hoặc là Airbnb rồi tiếp theo Uber Grab ở đây cũng là những công ty liên kết môi giới và rau quanh của chúng ta tập hợp được ba nền tảng này trong một luôn anh chị em ha bởi vì à, mục tiêu của rau quanh muốn tiến tới đây là một cái thư viện sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng lớn nhất trên thế giới và anh chị nhìn nhận à, là à, Amazon về là sản phẩm tiêu dùng và Momo là về thanh toán Facebook hoặc là Google là nơi tra cứu thông tin rồi và bookie.com là cái nơi được gọi là về làm à, môi giới về là khách sạn và nhà nghỉ Uber Grab là môi giới về xe thì anh chị nhìn nhận ngược lại trong rau quanh của chúng ta hiện tại đã có tất cả những cái nền tảng này bên trong rồi anh chị em ha nên ở đây rau quanh của chúng ta đang tiến tới một thư viện sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng lớn nhất trên thế giới về nói về thư viện thì hầu như tất cả cái gì trong đó nó cũng có anh chị em ha và trước tình hình dân số thế giới á, anh chị nhìn thấy đây là ba nền tảng mà dân số thế giới của chúng ta quan tâm nhất và hầu như sử dụng rất là nhiều thì rau quanh của chúng ta tận dụng được tận dụng được chiếc điện thoại và bắt đầu à, rau quanh sẽ ra một cái chính sách về chế độ hoa hồng cũng giống như là chính sách của công ty và mục tiêu của công ty tiến tới thì cộng đồng bên ngoài bắt đầu vào rau quanh để tìm hiểu cũng giống như là tìm hiểu về là các sản phẩm này các dịch vụ và các chính sách quyền lợi khi mà tôi trở thành thành viên và tôi phát triển cộng đồng đó là gì và tiếp theo ạ thì lúc này ạ khi mà họ tìm hiểu được rồi và họ biết được cái quyền lợi rồi thì lúc này họ tham gia để trở thành thành viên công ty rau quanh và lúc này họ sẽ tạo ra được một cộng đồng rau quanh 42 triệu thành viên như hiện tại và sẽ tạo được một dòng tiền cực kỳ lớn ở trong công ty rau của chúng ta có nghĩa là khi anh chị trở thành tư cách thành viên thì đã tạo ra một dòng tiền cực kỳ lớn cho công ty rồi thì lúc này à, cộng đồng rau của chúng ta bắt đầu chia sẻ những cái thông tin những cái chính sách những cái quyền lợi ra cộng đồng thế giới bên ngoài để cho họ có thể tìm hiểu và trao cho họ một cái cơ hội được kinh doanh cùng với rau và tiếp theo cộng đồng bên ngoài bắt đầu tìm hiểu về rau quanh thì lúc này họ lại tham gia trở thành thành viên công ty thì lúc này rau quanh của chúng ta đã đi ngược so với truyền thống có nghĩa là xây dựng cộng đồng trước rồi thì lúc này rau quanh tiến tới giai đoạn thứ hai đó là liên kết với đối tác thứ ba và những cái sản phẩm mà rau quanh đang tiến tới và liên kết với đối tác thứ ba hầu như là những sản phẩm số và cũng có những sản phẩm được gọi là hữu hình ví dụ như là Chivu anh chị em ha hoặc là về là những cái sản phẩm quần áo giày dép á, nằm trong cái uh, uh, store của anh chị á đó thì lúc này rau anh bắt đầu liên kết với những đối tác thứ ba để cung cấp cái sản phẩm dịch vụ vào trong cộng đồng rau anh bởi vì rau anh tôi có cộng đồng này anh muốn liên kết với cộng đồng của tôi hay không để được cung cấp cái sản phẩm dịch vụ trực tiếp vào thay vì anh phải đi quảng cáo thì ở đây tôi có cộng đồng sẵn rồi đó thì anh không phải tốn những chi phí đó nữa về truyền thống nữa mà cái việc của anh bây giờ là nâng cấp và liên kết vào cho cộng đồng thôi không ạ và những cái sản phẩm này được cộng đồng nghiên cứu rất là kỹ cũng giống như là được nhà sáng lập của chúng ta nghiên cứu rất là kỹ để cộng đồng của chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm dịch vụ này bởi vì cộng đồng đa quan sử dụng sản phẩm ví dụ như làm về làm du lịch thôi về đặt phòng khách sạn thay vì đặt ở bookie.com thì chúng ta hoàn toàn có thể đặt trong live trên trên nền tảng của Rawan với chế độ là giảm giá anh chị em ha và lúc này sẽ tạo ra được một cái dòng tiền từ cái sản phẩm dịch vụ bên đối tác thứ ba liên kết vào cộng đồng và cộng đồng sử dụng sẽ tạo được một cái dòng tiền thì lúc này Rawan bắt đầu tiến hành chia lợi nhuận với đối tác thứ ba là 50 và 50 có nghĩa là đối tác thứ ba họ không tốn chi phí là quảng cáo thương mại báo chí hay là trên đài truyền hình họ không tốn quá nhiều cái chi phí nữa mà việc của họ chỉ là liên kết sản phẩm thôi thì lúc này rao quan bắt đầu chia với họ là 50 và 50 cũng giống như nãy giờ em Phú đưa tất cả anh chị em của chúng ta đi khám phá những dòng sơ những cái sản phẩm mà rao quan đã liên kết anh chị em ha và những cái sản phẩm mà em Phú đưa tới cho anh chị một sản phẩm đó vô vàng những sản phẩm bên trong chứ không phải là chỉ có tên live chain là chỉ mỗi live chain thôi hoặc là mixer thì chỉ mỗi mixer thôi mà bên trong đó còn vô vàng những sản phẩm nữa anh chị em ha và lúc này à, chia lợi nhuận 50 50 rồi thì lúc này quay về công ty Rawan là một trăm phần trăm và lúc này này nó bắt đầu tạo sự khác biệt nè anh chị em ha thay vì những công ty mà anh chị thường biết tới cái phần lợi nhuận này anh chị tham gia vào là miễn phí nhưng cái phần lợi nhuận này sẽ chảy về túi của ông chủ thì lúc này rau quanh bắt đầu chia lợi nhuận với đối tác thứ ba rồi và 80 phần trăm sẽ chia lại cho cộng đồng theo chế độ hoa hồng của công ty và trong đó 40 phần trăm đổ về những bể cấp bậc khi anh chị xây dựng cộng đồng cùng với công ty và công ty rau quanh chỉ giữ lại đúng 20 phần trăm để vận hành doanh nghiệp củng cố trang website củng cố những thiết bị cần thiết và kèm theo ạ xây dựng văn phòng giống như là văn phòng 5.000 mét vuông ở ngay trục đường chính trung tâm Dubai vừa khai trương gần đây nhất và năm hai cuối năm 2022 anh chị sẽ tiếp nhận thêm văn phòng thứ 9 nằm tại trung tâm Singapore thì chính là 20 phần trăm lợi nhuận của à, mà đối tác thứ ba chia lại á khi mà chia lại cho cộng đồng 80 rồi thì còn 20 phần trăm Rawan giữ lại thì đây chính là cái khoản mà ra Rawan bắt đầu là sử dụng và lúc này 20 phần trăm này khi sử dụng rồi thì nó cũng sẽ quay ngược lại phục vụ cho cộng đồng của chúng ta thôi nhưng mà nên ở đây anh chị em của chúng ta xây dựng cộng đồng cũng giống như xây dựng một cái doanh nghiệp độc lập của anh chị khi anh chị được rao quan những quyền kinh doanh à, bởi vì là nhiều anh chị hỏi em phú rằng là tại sao tôi tham gia vào rao quan tôi lại tốn chi phí nhưng mà những công ty khác tôi không tốn phí thì ở đây à, với tư cách không tốn phí thì anh chị chia sẻ cho bất kỳ ai anh chị em của chúng ta cũng đâu có được đối tác hoặc là từ cái sản phẩm đó chia lại cho anh chị theo tỷ lệ phần trăm đâu và tiếp theo ạ à, anh chị khi sử dụng sản phẩm dịch vụ này anh chị cũng đâu có được chia tổng lợi nhuận của công ty khi anh chị xây dựng cộng đồng cho họ đâu ha nên ở đây là cái sự khác biệt của rau quanh cũng giống như là cái dòng tiền của rau quanh và đặc biệt nhiều anh chị là nói rằng rau quanh người sau chạy cho người trước thì đây là cái phương án giải đáp cho anh chị cũng giống như sơ đồ về dòng tiền của rau quanh để giúp anh chị em của chúng ta là hiểu sâu hơn về à, nguồn tiền từ đâu rau quanh chi trả lại cho cộng đồng và đó là một cái sự khác biệt của rau quanh và đối với rau quanh thì anh chị bắt đầu như thế nào ạ trước tiên thì anh chị em của chúng ta trở thành thành viên sử dụng đường link duy nhất từ trang web của đối tác có nghĩa là khi anh chị trở thành thành viên thì anh chị sẽ nhận về cho mình một cái đường link à, à cái người bảo trợ cũng để cho anh chị cái đường link duy ờ. để đường link rồi anh chị trở thành thành viên rồi thì anh chị em của chúng ta đã, đã được công ty nhượng quyền kinh doanh lại cho anh chị rồi ha và tiếp theo ạ à, thì lúc này anh chị hoàn toàn có thể sử dụng những cái sản phẩm dịch vụ trong cộng đồng rau quanh giảm giá ờ từ công ty cho tới tay người tiêu dùng chứ không qua bất kỳ công đoạn nào cả và lúc này anh chị hoàn toàn có thể là sử dụng ha và anh chị có thể giới thiệu cho bạn bè hay tất cả mọi người bên ngoài họ cũng trở thành khách hàng để sử dụng sản phẩm dịch vụ bên đối tác thứ ba liên kết này đúng không ạ và khi họ trở thành thành viên thì đồng nghĩa việc họ đã trở thành đối tác của công ty nhưng họ trở thành khách hàng thì giống như ở đây à, anh chị em cũng ta chia sẻ cái sản phẩm cho họ rồi thì lúc này anh chị sẽ nhận về khi mà họ sử dụng bất kỳ một cái sản phẩm nào thì anh chị sẽ nhận về tỷ lệ phần trăm hoa hồng từ cái sản phẩm dịch vụ của đối tác chia lại cho chúng ta anh chị em ha nên ở đây là một cái sự khác biệt của rau quanh và với tư cách thành viên thì chúng ta sẽ được hơn rất là nhiều và thậm chí rau quanh của chúng ta nhượng quyền lại với tư cách cũng giống như là không tặng cho chúng ta bất kỳ cái gì thì cộng đồng thế giới bên ngoài họ cũng sẽ tham gia vào rau quanh rất là nhiều bởi vì anh chị nhìn nhận lại truyền thống nếu anh chị muốn được những quyền kinh doanh thì anh chị phải tốn bao nhiêu chi phí và và mang về cho mình bao nhiêu hàng và trong khi đó đôi khi anh chị mang hàng về anh chị có thể bán nhưng chưa chắc gì anh chị đã được nhượng quyền kinh doanh và anh chị được chia tổng lợi nhuận của công ty đó nên ở đây là một cái sự khác biệt của rau hoa và lý do tại sao mà cộng đồng 42 triệu thành viên này và cộng đồng trên thế giới họ đang quan tâm và muốn đồng hành và lựa chọn rau quanh làm sự nghiệp ạ. Thứ nhất là rau quanh của chúng ta kinh doanh 100% trên điện thoại di động. Thứ hai, chúng ta được kinh doanh trên toàn cầu. Cái thứ ba, không đòi hỏi kinh nghiệm và học vấn bởi vì à, nhiều anh chị học ra trường rồi và mới xin vào trong công việc làm thì hỏi rằng là anh có kinh nghiệm chưa thì lúc này mới ra trường thì làm gì có kinh nghiệm thì rao anh sẽ không đòi hỏi kinh nghiệm học vấn của anh chị và anh chị được kinh doanh mọi lúc mọi nơi bởi vì à, rao anh tận dụng 100% trên chiếc điện thoại di động có nghĩa là doanh nghiệp anh chị bỏ túi và anh chị khởi nghiệp với rao anh cũng giống như là đồng hành và phát triển doanh nghiệp cho anh chị chỉ với là 109 euro chọn rồi còn nếu anh chị muốn nâng cấp lên thì anh chị nâng cấp còn không nâng cấp thì 109 này anh chị đã kinh doanh cùng với công ty rồi và em Phú nhìn nhận và em Phú biết được là nhiều anh chị đã có cái khoản lương hưu cái vị trí 70 rồi đó nhưng mà họ vẫn còn cái gói là 109 đó anh chị và ở đây à chúng ta không bị giới hạn không gian và thời gian thậm chí anh chị kinh doanh với ra quanh trong cái thời điểm là một hai giờ khuya hai ba giờ sáng nói về khoảng cách địa lý trên 200 Ờ, quốc gia hơn 200 quốc gia này nó sẽ khác nhau về khung thời gian và trong khi mà người ta ngủ anh chị vẫn có thể kinh doanh được đó, và thậm chí là anh chị ở trên giường anh chị vẫn có thể kinh doanh cùng với công ty và đặc biệt là anh chị không bị áp lực về doanh số bởi vì ra anh không áp lực doanh số cho anh chị ha bởi vì anh chị không phải ôm hàng hay là một tháng anh chị phải uh, chia sẻ bao nhiêu thành viên hay họ phải sử dụng cái sản phẩm dịch vụ gì thì rau không áp lực cái doanh số cho anh chị hả? thì ở đây là một cái sự khác biệt và anh chị xây dựng cùng với rau một lần nhưng anh chị được hưởng mãi mãi và chúng ta được cái tự do thời gian làm việc thay vì nhiều anh chị á, đi làm công ty thì 7 giờ hoặc 8 giờ sáng họ phải có mặt trong công ty và đúng 8 tiếng họ mới về còn nếu tăng ca thì phải ở lại cùng với công ty còn khi anh chị kinh doanh cùng với Rawan 3 giờ sáng 5 giờ sáng 9 giờ sáng hay 10 giờ sáng thời gian nào tránh thì anh chị có thể kinh doanh cùng với công ty rồi và khi mà anh chị em của chúng ta đạt được những cấp bậc công ty cũng giống như là vị trí tốt nhất là vị trí bể 10 thì lúc này anh chị em của chúng ta được tự do làm chủ cuộc đời của anh chị rồi đó bởi vì lúc này anh chị đi ngủ anh chị vẫn có cái nguồn thu nhập khắp nơi trên thế giới đổ về và điều kiện để mà chúng ta tham gia vào công ty thì ở đây à anh chị phải từ 18 tuổi trở lên và anh chị phải có một tấm hình của anh chị có nghĩa là anh chị cầm điện thoại lên anh chị chụp ngay và luôn cũng được và một gmail đang hoạt động có nghĩa là một gmail đó là gmail sống một số điện thoại của anh chị và một số giấy tờ tùy thân và sử dụng một trong bốn loại giấy tờ này để xác định chủ quyền tài khoản của anh chị thứ nhất là chứng minh nhân dân thứ hai là giấy phép lái xe thứ ba là hộ chiếu và Việt Nam của chúng ta là có căn cước công dân và tiếp theo ạ anh chị phải có đường link duy nhất có nghĩa là đường link giới thiệu cho anh chị trở thành thành viên thì đồng nghĩa với việc khi anh chị trở thành thành viên công ty rồi anh chị đã có người đồng đội và có người dìu dắt anh chị em của chúng ta ha có người dìu dắt cho anh chị từ con số không sẽ giúp anh chị em của chúng ta sẽ có được những cái khoản thu nhập và lúc này anh chị luôn luôn bám sát vào cái người chia sẻ cơ hội cho anh chị và anh chị hoàn toàn có thể tiến xa hơn có nghĩa là lên những cái tầng cao hơn về những tầng offline để có thể anh chị liên hệ và anh chị có thể làm việc một cách tốt nhất và hỗ trợ đồng đội của anh chị tốt nhất thì à, đây là cái phần về em Phú chia sẻ cơ hội tổng quan cũng giống như là các sản phẩm dịch vụ dòng tiền và kèm theo à, là điều kiện để chúng ta tham gia vào công ty là gì thì à, em Phú xin gửi lại mic cho MC cũng giống như tất cả anh chị em của chúng ta đang có mặt trong phòng Zoom để và trình tối hôm nay ạ. À. À, vâng, cảm ơn anh à, Trần Đăng Phú rất là nhiều. À, một người anh mới là quan có tính thức mới có hơn 5 tháng mà hôm nay đã rất hiểu sâu ra quan và đã đạt cấp độ đó là manager 2 sao đó là bể số 8 các anh chị thấy tuyệt vời không ạ à, khi các anh chị thấy rằng là anh Phú chia sẻ có tuyệt vời không ạ nếu các anh chị thấy tuyệt vời thì cả nhà mình hãy dành tặng tranh Phú con số 8 đó con số của nhà lãnh đạo ạ cảm ơn anh cả nhà mình rất là nhiều ạ dạ vâng à, và sau đây thì em xin trân trọng <laughs> một người em à, đã từng đang từng làm giáo viên cũng đã được mấy năm làm giáo viên nhưng mà khi biết đến cơ hội ra quan thì em thấy được cơ hội ra quan rất là tuyệt vời và rất là giá trị cả nhà mình biết ai không ạ <laughs> cả nhà mình hãy comment thật nhiều bông hồng để dành cho em Phan Thị Hồng Thắm ạ, à. một cô giáo viên khi đón nhận ra quan và sau đây thì chị à, cho chị biết rằng là lý do làm sao em chọn ra quan làm sự nghiệp. Vâng, chị à, xin mời à, trân trọng mời em Phan Thắm nhé. Dạ, em à, xin chào à, cả nhà. À, chào em cả nhà chào em. À, dạ vâng rất cảm ơn chị MC à, rất là năng lượng à, vâng và xin cảm ơn uh, Upline Phú chia sẻ rất là tuyệt vời à, rất là dễ hiểu và rất là sâu sắc à, vâng và em à, xin à, à, giới thiệu à, về em là em là Phan Hồng Thắm em à, đang à, sinh sống và làm việc ở à, thị trường à, Độc Biên Hòa thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai à, vâng em à, cũng hiện đang là một à, công việc làm nghề à, nhà nước à, và trước đây em à, dù là nhà nước ổn định á, nhưng mà lương thì à, cũng không có đủ sống ở cuộc sống thành phố à, nên à, em cũng là làm thêm rất là nhiều việc à, trước đây em cũng làm thêm nhiều việc nhưng mà trong vẫn trong cái sâu thẳm của em nó vẫn là chưa ưng ý một cái công việc làm thêm nào hết á mà ngay cả việc chính của em em cũng chưa ưng ý luôn à, bởi vì là em muốn được là một công việc gì đấy mà nó thu nhập nó nó cao trước đây thì à, à, ừ, chúng ta là hay có thích là về à, làm việc nhà nước ổn định à, nhưng mà sau này thì hầu như à, không những em mà mọi người đều có xu hướng là làm một công việc gì đó lương cao à, thu nhập để à, à, chi tiêu cuộc sống đúng không ạ nhưng mà à, sau đó nên em đã mong muốn tìm tìm cái cơ hội những cái cơ hội mà làm công việc mà vừa tự do lại vừa thu nhập cao lại vừa không bị áp lực à vâng và đúng là khi ước gì ước gì được lấy à, mọi người ạ à, em cảm nhận khi em nghĩ lại vậy đó à, đúng là mình à, ước gì được lấy và cái cơ hội đã đến với à, với em à, cho dù em cảm thấy là mình cũng đã bây giờ là em cũng đã gần 40 tuổi rồi à, em thấy à, nó cũng không còn không không là là muộn à, um, bởi vì ở đây á, là công việc này là không không không à, về à, quy định, yêu cầu về độ tuổi giống như là mình mà à, những công việc khác ha mà để, để làm mà để mình phải là có cái độ tuổi phải tuổi trẻ đúng không đi làm một công việc à, à, công ty hay là một việc chức vụ giám đốc để mình phấn đấu mình phải là còn trong độ tuổi ví dụ như đi làm nhà nước đi nhưng mà quy hoạch lên chức vụ cũng phải là trong cái độ tuổi cho dù anh có bằng cấp cao hay có giỏi nhưng mà quy hoạch độ tuổi ha thì à, ở đây là cái là không quy hoạch về à, không không có yêu cầu về độ tuổi hay là về học vấn hay về trình độ hay là kinh nghiệm gì mà cũng may em cũng chả có cái <laughs> trình độ à cái cái um, cái kinh nghiệm về kinh doanh gì cả à, và cũng không có um, về à, thị trường à, về à, thương trường gì mấy à, nên em cũng rất lo lắng là em à, không biết làm công việc gì ở ngoài đời để cho nó dễ dàng mà cho nó phát triển à, và à, khi tìm hiểu em biết biết đến cơ hội này là em cũng đã biết ơn người chị đã chia sẻ cho em cái cơ hội này và khi em đã từ lúc đầu em nói là dạ chị ơi em cũng rất là bận nhiều việc lắm em không <laughs> không là không có thời gian làm đâu chị ạ à. thì chị ấy nói rằng là không cái việc này á giúp em rảnh hơn à, em lại bận như vậy nhưng mà công việc này lại giúp em rảnh hơn à, thì em mà thấy ở à, uh, ừ, rất là tò mò thì à, bảo này nếu như rảnh hơn thì à, chắc là cũng à, phải cần nhiều vốn chị ạ em cũng không có vốn à, chị bảo đấy không cái này cũng không nhiều không cần nhiều vốn em ạ à đấy à, em cứ ra đây ừ, chị gặp chị chị chia sẻ cho không cần vốn mà không cần nhiều thời gian à, em làm lúc nào cũng được à và là vậy là khi nghe đến vậy thôi là em gặp chị liền à, và khi chị ấy đã chia sẻ cho em à, rằng là à, một công việc à, làm trên chiếc điện thoại của mình à, và làm bất cứ lúc nào bất cứ khi nào à, không áp lực về doanh số không áp lực thời gian không à, yêu cầu về trình độ độ tuổi và mình được à, à, chia sẻ trên khắp toàn à, toàn toàn quốc toàn à, toàn à, toàn cầu à, không về về à, về vị trí địa lý gì hết à, và em thấy nó phù hợp với mình à, phù hợp với mình và nó đúng với nhu cầu của mình đang tìm kiếm à, và em đã cảm nhận rằng đây là cái tầm tầm nhìn và một cái à, à tương lai một cái cái cái, à, à cái gì những những cái à, cầu em mong muốn à, và lúc đó à, chị cũng đã chứng minh cho em là về những thu nhập của những người đi trước à, tới à, à, làm ra họ mới làm cũng được hai ba tháng thôi mà họ cũng đã mua được cái ô tô à, thu nhập ở trong cái tài khoản của họ à, và tính tiền bằng tiền euro châu Âu à, thì em thấy có cái cơ hội nào mà nó nó tuyệt vời và tuyệt vời vậy mình làm tại Việt Nam mà mình hưởng được lương à, thế giới à, được hưởng euro châu Âu à, thì tỷ giá bằng euro nó còn cao hơn cả à, tiền à, đô la à, và em đã nhận ra rằng đây là một cái à, tầm nhìn một cái cơ hội tuyệt vời à, và em về em đã âm thầm à, em vẫn theo dõi và em đã làm thì à, cũng à, sau đó cũng à, cũng nhờ được sự à, hỗ trợ và đào tạo của à, đội nhóm tuyệt vời quá như là upline phú upline à, hải à, leader à, mai thắm à, và rất nhiều à, đội nhóm đã cùng em hỗ trợ nên em đã có thêm được nhiều cái kiến thức những cái hiểu biết à, nên là để giúp cho em à, càng có được cái à, sự niềm tin và cái à, kiến thức để em cũng à, chia sẻ những cái gì em nhận được cho mọi người à, và để hệ thống của cho nên hệ thống của em càng ngày càng à, à, rộng lớn và em đã giúp đỡ được rất nhiều người à, mà trước đây em làm nhà nước thì em chưa giúp được cho ai à, và em có làm thêm bao nhiêu việc thì em vẫn luôn luôn là cứ bận rộn mà em cũng không giúp được cho cho ai được à, có, có thêm công an việc làm hay là có thêm thu nhập giống như mình à, và em cũng chưa à, được à, tự do thời gian đúng không? và từ khi em đến đây là em đã được nhận rất nhiều rất nhiều về giá trị à, từ công ty từ công việc và từ đội nhóm à, cho nên là ở rau ăn không những là ở đây là không phải là một công việc làm thêm như bao công việc khác cũng không chỉ là một công việc à, kiếm thu nhập nhỏ như bao công việc khác mà đây còn gọi như là một sự nghiệp một sự nghiệp à, à nên à, à, cả nhà à, cho em thêm à, à động viên em thêm bông hoa ha cũng à, em cũng à, ít tiếp ít nói trên Zoom nên cũng hơi à, có gì đó hơi à, à <laughs> ngại ngùng chiếu dạ em xin à, cảm ơn ok à, cảm vâng. ơn cảm ơn à, em rất là dạ À, vậy à, tại sao chúng ta nên chọn à, rau ăn là chuyên nghiệp thì như lúc nãy Upline Phú đã chia sẻ à, đúng vâng không ạ như thế là hết rất là nhiều à, các cái à, những cái là lý do và những cái gì chúng ta đã chọn là, là rau ăn là sự nghiệp à, ví dụ như rau ăn là một à, à, kinh doanh trăm phần trăm trên điện thoại di động à, thì chúng ta đã được làm chủ chính mình được làm chủ một doanh nghiệp à, chúng ta có cái văn phòng kinh doanh à, trên chiếc điện thoại của mình thì trước đây à, trước giờ chúng ta thì hay biết là một à, siêu thị trực tiếp là rất là, là biết rồi đúng không ạ nhưng mà siêu thị trực tuyến thì thời nay nó đã là à, phổ biến nên ai cũng biết là nó là siêu thị trực tuyến nhưng mà chúng ta chỉ mãi luôn là khách hàng để mua những cái tất cả mọi à, sản phẩm và dịch vụ trên trực tuyến nhưng chúng ta đã ai được hưởng cái lợi nhuận của trực tuyến chia lại chưa chắc hẳn là chưa đúng không ạ à, vậy rau ăn đây là một cái giải pháp mới nhất là chia lại lợi nhuận à, trực tuyến mà mọi tất cả mọi người tiêu dùng trên thế giới à, chia lại cho chúng ta nếu như chúng ta là thành viên chính thức là được à, và tạo nguồn cộng đồng big data cho cái siêu thị trực tuyến này à, và được chia lại 80% lợi nhuận thì chưa có một cái app siêu thị nào một cái app trực tuyến nào mình à, chia lại cho cộng đồng như vậy đúng không ạ à, vâng và thì, thì vậy thì đây là một cái cơ hội kinh doanh toàn cầu của chúng ta chúng ta được chia sẻ những cái cơ hội này những cái giá trị này cho toàn à, mọi người trên toàn thế giới mọi à, những sự xung quanh bạn bè anh chị em đồng nghiệp và cả những người quen những người lạ để cùng à, chia sẻ những cái giá trị này để chúng ta có được cái lợi nhuận của tất cả mọi người cộng đồng sử dụng chia lại chúng ta mà chúng ta không phải bán bất kỳ một cái sản phẩm nào à, cũng chúng ta cũng không phải quảng cáo bất kỳ một sản phẩm nào à, thì chúng ta nếu như mọi hệ thống của chúng ta có dùng sản phẩm hay không dùng sản phẩm thì chúng ta cũng được chia lại lợi nhuận mà chúng ta để biết lợi nhuận thì thường cao hơn là hoa hồng đúng không ạ à, để khi hưởng chúng ta hưởng hoa hồng thì chỉ hưởng được một cái hoa hồng của một cái sản phẩm nào đấy à, còn ở đây chúng ta được hưởng lợi nhuận tức là lợi nhuận của của công ty làm ra mà chia lợi nhuận chúng ta như ví dụ như chúng ta được hưởng chia lợi nhuận của công ty thì chỉ chúng ta phải là góp cổ đông hay là à, cổ phần hàng năm hay là gì đó đúng không còn ở đây chúng ta không phải góp một cái cổ đông cổ phần mình góp vốn nào hết hàng năm hết chúng ta chỉ đóng phí một lần duy nhất và mãi mãi trọn đời một cái à, tài khoản này thôi mà chúng ta được công ty nhượng quyền cho chúng ta được quyền kinh doanh quyền chia sẻ quyền làm đối tác à, được quyền làm chủ chính mình quyền quyền làm chủ doanh nghiệp để chúng ta được hưởng lợi nhuận của công ty chia lại 80 phần trăm thì à, mọi người thấy có quá tuyệt vời không thì à, theo như mọi người thì mọi người nên là à, thích à, hưởng lợi nhuận hơn thích hưởng hoa hồng hơn ạ à à và và và chúng ta nên thích hưởng hoa hồng của một sản phẩm hơn hay là chúng ta thích hưởng lợi nhuận của tất cả các công ty đối tác thứ ba chia lại chúng ta hơn ạ à, <laughs> và đúng ạ à, rồi mà rau ăn thì là nó một là siêu thị trực tuyến của tất cả các cái ờ, sản phẩm và dịch vụ như là um, của một cái booking hay là một shopee gộp lại hay là một cái grab booking và shopee gộp lại đúng không ạ khi nói đến booking chúng ta đã biết là booking là một cái app để đặt phòng khách sạn còn khi nói tới uh, Grab chúng ta đã biết là dịch vụ thuê xe. khi nói tới Shopee chúng ta đã biết đó là một cái app thiêu à, thị trực tuyến tiêu dùng à, mà mỗi một cái app thôi chúng ta đã biết lợi nhuận nó khủng khổng lồ rồi nhưng ở đây đâu ăn nó là tổng hợp của các cái app đấy mà cái ai mà, mà những cái app ừ, đấy thì nó chỉ là con nội bộ của Việt Nam còn còn rau ăn thì là cả app thế giới thì vậy thì vậy thì theo các bạn là các bạn nhận thích nhận ừ, lợi nhuận của một sản phẩm hay là thích nhận lợi nhuận của cả tất cả các sản phẩm gộp lại hay chúng ta được thích nhận lợi nhuận của Việt Nam thôi hay thích nhận lợi nhuận của cả thế giới đúng không ạ à vậy thì vậy thì điều gì à, làm chúng ta mà còn chần chờ còn suy nghĩ còn băn khoăn đúng không ạ à trong đây chúng ta không phải hàng hàng hàng năm chúng ta hàng tháng hàng năm không phải góp thêm vốn gì hết à chúng ta cũng không phải đi mời ai mua cái gì hết mọi người có mua hay dùng có quyền theo nhu cầu mọi người mọi người dùng gì thì dùng không dùng thì không sao mình không dùng cả thế giới vẫn dùng Việt Nam không dùng thế giới vẫn dùng à, và Việt Nam không là thành viên còn nghi ngờ thì cả thế giới vẫn vẫn phát triển riêng nói đâu xa chứ Việt Nam ở láng giềng của chúng ta đây là nước Trung Quốc đúng không ạ Trung Quốc họ rất là khôn rất là là, là hiểu về cái tầm nhìn của cái cái lợi nhuận này nên họ đã tuyên truyền vận động cho cả toàn dân của họ à, là ừ, ừ, là mục tiêu của họ là năm 2022 càng sớm càng tốt họ ra toàn dân họ sẽ là tham gia vào là, là là thành viên của cái app này rồi để họ được nhận lợi nhuận của thế giới đổ về đó, để làm giàu cho nước họ cho nên là bây giờ rau bây giờ em cảm nhận giống như là rau à, Trung Quốc nó chỉ là um, dân tập trung vào rau ăn làm thôi họ chẳng buôn bán cái cây nữa sao mà và thấy lâu nay là cây của Việt Nam là người ta không nhận <laughs> cho nên là bị bị đóng cửa khẩu <laughs> em cảm nhận vậy đó đó vậy cho nên là ý lúc nãy là còn rau ăn vì sao chọn rau ăn là sự nghiệp thì lúc nãy apply phú đã chia sẻ hết rất là tỉ mỉ rất là rồi cho nên hôm nay em chia sẻ thêm thêm thêm ở phía ngoài luồng xíu à, những cái những cái à, à, giải thích thêm những cái lý do mà như em phú em apply phú lúc này đã chia sẻ à, vâng vậy thì à, giống như chúng ta đã biết là cái um, kim tứ đồ đúng không ạ thì kim tứ đồ thì có là chia là bốn bốn góc đúng không ạ thì nếu mà với rau ăn thì chúng ta là là ở góc thứ tức ở trên bên tay phải thì chúng ta là chủ doanh nghiệp đúng không ạ bởi vì làm rau ăn thì chúng ta là không phải làm thuê cho ai cả không phải làm thuê cho công ty không phải làm thuê cho upline người tuyển tuyển, à, tuyển mình như chúng ta khi khi chúng ta là thành viên chúng ta không phải đi tuyển người làm cho mình giống như làm bảo hiểm là đi tuyển người là, là bán hàng cho mình hay là đi làm sản phẩm là đi tuyển người bán cho mình còn nói đâu ăn chúng ta lại ở đây là đi cho cơ hội mình được làm chủ doanh nghiệp rồi bây giờ mình đi trao quyền cho người khác để người khác đồng làm chủ doanh nghiệp giống mình và mình đi làm đối tác với đâu ăn để được công ty chia lại lợi nhuận cho mình chứ không phải là mình làm nhân viên hay là làm thuê cho công ty đó vậy thì chúng ta được ở cái, cái góc bên à, phải ở trên là gọi là chủ doanh nghiệp thì các bạn muốn làm chủ doanh nghiệp hơn hay là các bạn muốn làm thuê hơn hay các bạn à, muốn là làm công hơn đúng không ạ nhá thì như em bây giờ thì em vẫn đang làm nhà nước và vừa vẫn làm chủ doanh nghiệp thì hai việc của em vẫn song song với nhau mà không ảnh hưởng gì nhau cả bởi vì rau ăn á, là làm mọi lúc mọi nơi hàng ngày à, giờ hành chính thì em làm nhà nước và giờ là thêm thì em làm rau ăn à, vậy từ khi em làm rau ăn em đã um, giống như là từ khi em làm rau ăn là em bỏ được hết tất cả những cái nghề phụ mà em làm thêm bởi vì một nghề rau ăn hơn là nó còn ừ, thu nhập của em còn hơn cả tất cả những cái nghề em ăn làm phụ trước đây thì có phải đúng đúng như đúng như chị chị người chị chia sẻ cho em lúc đầu là bạn là em làm rau ăn là sẽ giúp em rảnh hơn giúp em đỡ bận rộn hơn và đúng là thử thật như thế bây giờ em đã nghiệm ra à, à, vâng à, vậy thì à, như em nói vậy thì à, à, chúng ta những ai ở đây là thành viên mới thì à, có à, muốn mình được làm chủ doanh nghiệp và muốn là được là à, chọn sự nghiệp mới này không ạ à, vậy thì à, à các anh chị hãy à, liên hệ với những upline với những người đã trực tiếp à, chào mời các anh chị vào râm nghe ha à, vâng và em xin à, cảm ơn à, chi Mai Thắm à, cảm ơn à, upline Phú à, cảm ơn à, cả phòng râm đã chúng em lắng nghe em xin cảm ơn ạ wow dạ, cả nhà mình thấy có tuyệt vời không ạ Em Phan Hồng Thắm là một cô giáo viên. Trước khi đến với Rawan là em Thắm rất là nút nhát. Mời em lên nói chuyện ở room, em còn không dám nói. Có phải ngày hôm nay khi em đến tiếp cận với môi trường Rawan là em đã phát triển được bản thân và em hiểu sâu ở Rawan. Rất là tuyệt vời. Thì à, khi em đã hiểu sâu như này rồi thì chị tin rằng chắc rằng là em sẽ thành công nhanh tại Rawan. Chúc em sẽ thành công. À, cảm ơn em rất là nhiều à, và sau đây thì à, em xin trân trọng mời một người anh một người anh đã khi không có dịch khi chưa đến dịch thì anh anh đang dạy khiêu vũ cả anh và chị nhưng dịch covid xảy ra thì lúc này anh mới thấy được là covid quá khủng khiếp nếu chúng ta không đón nhận cơ hội rau ăn thì chúng ta không biết làm cái gì thì trong thời gian dịch anh đã tìm hiểu ra Rawan. Cả nhà mình hãy comment cho anh Nguyễn Văn Tráng để chia sẻ những cái giá trị khi anh đón nhận Rawan và anh xác định Rawan làm sự nghiệp. Cả nhà mình hãy comment thật nhiều con số 3 đi cho em ạ. Em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Em xin trân trọng mời anh Tráng chia sẻ 15 phút ạ. Alo, anh Tráng ơi. Anh Tráng chưa có mở mic anh trắng mở mic nghe em xin mời anh trắng mở mic ạ rồi có nghe rõ chưa dạ vâng ạ rõ rồi anh dạ à rồi trước hết thì à, tôi xin được tự giới thiệu tôi tên là Nguyễn Văn Tráng à, năm nay tôi 66 tuổi à, ở tại thị trường của thành phố Hồ Chí Minh xin à, cảm ơn tất cả các anh chị của ekip của phòng Zoom đã tạo một cái điều kiện để cho tôi được à, phát biểu chia sẻ một ít về cái à, bản thân của mình nhận định về cái à, một cái công ty mà rất là là hot ở trên thế giới hiện nay đó là công ty Karawan. Thưa các tất cả tất cả các anh chị và các bạn, tôi nó thật ra thì tôi biết về cái ngành kinh doanh trên mạng này cũng rất là sớm từ khoảng năm 2007 à, là tôi đã bước chân vào cái ngành kinh doanh theo mạng rồi qua một cái công ty à, thực phẩm bán thực phẩm chức năng ở đất nước Việt Nam của mình và trong cái thời gian đó tôi cũng đã bỏ ra hết ba bốn năm đi kinh doanh cái cái kinh doanh về thực phẩm chức năng nhưng mà trong đó tôi nói thật với tất cả các anh chị là về vấn đề mà mình kinh doanh về thực phẩm chức năng á, thì mỗi một năm mỗi một cái thời điểm thì nó có một cái công ty khác các cái sản phẩm khác ra đời vì qua cái trào lưu tiến hóa thì chúng ta biết là mỗi một thời điểm sẽ có một cái sản phẩm tốt hơn để phục vụ tất cả mọi người dân ở trên thế giới như vậy thì trong cái thời điểm đó ờ, tuy là sản phẩm nó tốt nhưng mà cái vốn mình bỏ ra rất là nhiều thời điểm đó là bỏ ra một cái vốn trên 6 triệu bạc các anh chị ạ mua mình mua sản phẩm về sau đó mình bán sản phẩm mình mới thu hồi trở lại nhưng mà trong đó nó áp lực về vấn đề uh, doanh số tức là mỗi tháng chúng ta phải có một cái ờ, uh, xúc tích cực là dạ. mình mua cái sản phẩm không phải tháng tháng nào mình cũng phải có có một cái xúc tích cực đó để mình mới có được uh, thu được cái lợi nhuận của cái tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 đó trong cái thời điểm đó à, thế thì mình tôi cũng ráng cố gắng hết sức là để mình bán buôn sản phẩm từ sử dụng trong gia đình và à, đem tới tất cả các người thân người quen tất cả trong cái danh sách người quen của mình là tôi tôi tìm tòi thì tiêu tôi tôi liên hệ để tôi bán sản phẩm đó. nhưng mà nói như vậy nhưng mà mình bán cái cái sản phẩm của tháng trước chưa xong thì tháng sau nó đã đến rồi đó cho nên là cái thường như vậy thì à, đưa đến cái tình trạng là cái sản phẩm của mình ứ động mình không có bán được và như vậy cái vốn của mình cứ là càng lúc mình càng mất đi à, trong 4 năm mà làm cái công việc bán sản phẩm đó là nói chung là tôi đã tốn rất là nhiều thời gian và nói chung là cái vốn của gia đình của tôi bỏ ra tôi mất khoảng gần gần 300 triệu thời điểm đó à, đó là một con số rất là lớn các anh chị và như vậy là sau đó thì cuối cùng tất cả các các cái hệ thống ở bên tuyến dưới đó họ cũng không có thể nào họ bán được cái sản phẩm à, và họ cũng cuối cùng là họ cũng buông họ không có có có tham gia cái chương trình đó nữa như vậy thì tuyến dưới à, họ ngủ thì mình ở trên mình cũng không có được cái thu nhập gì hết cuối cùng là tôi cũng phải buông cái chương trình đó thì à, qua đó để tâm sự để cho các anh chị em chúng ta biết được mà cái cái kinh doanh về sản phẩm nó áp lực về cái doanh số áp lực về vấn đề về về, về sản phẩm như thế nào à, sau đó tôi có tham gia về về về bảo hiểm nhân thọ đó hai công ty bảo hiểm nhân thọ vì tôi cũng thấy được những cái cái cái cái sự ờ, tốt đẹp những cái sự lợi ích của người mà tham gia bảo hiểm đó như vậy cho nên tôi tham gia làm ờ, đại diện kinh doanh cho hai công ty bảo hiểm nhưng mà cuối cùng đi nữa thì cái sự nghiệp của mình nó cũng không có thể nào mà nó nó, nó bền vững lâu dài được à, mình có bán được sản phẩm thì mình sẽ cũng có được thu lại cái hoa hồng của của cái khách hàng tuy nhiên mà trong đó cũng áp lực bị áp lực các anh chị ạ mình áp lực về về về bảo hiểm mình phải cũng phải áp lực nữa ví dụ giờ trong đó là à, cái cái chỉ tiêu của cái tháng của cái quý của cái năm thì chúng ta phải đạt cho nếu mình không đạt được thì mình cũng cũng không cũng không có có ở ở trong cái đội ngũ của ờ, của kinh doanh bảo hiểm được đâu và như vậy thì sau đó tôi cũng nghĩ sau hai cái hai cái công ty bảo hiểm đó thì cuối cùng tôi cũng nghĩ rồi các bạn à, tôi nghề chính của tôi hiện nay là tôi dạy khiêu vũ hai vợ chồng dạy khiêu vũ tuy nhiên cái dịch trong cái thời điểm mà dịch covid từ năm ngoái cho đến năm nay là nói chung nói vui vui là tôi bị mất dạy ha không có còn dạy được khiêu vũ nữa các anh chị từ từ cái hè của năm ngoái chưa kéo dài cho đến năm nay là coi như là hơn một năm rồi chúng tôi không có dạy khiêu vũ được nữa à, qua như vậy thì à, trong cái thời điểm mà chúng ta biết là tất cả mọi cái ngành nghề đều đều đều có ảnh hưởng như như nhau chứ không chỉ riêng về cái ngành dạy khiêu vũ à, nhưng mà riêng đặc thực, thuộc, đặc tính của cái ngành dạy khiêu vũ là chúng ta là gần gũi cho nên là dân ngày hôm nay học viên của tôi đến ngày hôm nay ngày à, vừa qua đó thì ngày 10 tháng ta ngày 10 vừa rồi thì cũng đã có một cái công văn là cho dạy khiêu vũ trở lại tuy nhiên là uh, bây giờ đến bây giờ là ờ, cận tết rồi học viên họ cũng không đến và họ cũng sợ lây nhiễm cho nên họ cũng không không có đến lớp nữa các anh chị như vậy thì trong cái thời điểm mà tôi không có dạy được khiêu vũ thì một người chị à tôi thấy tôi biết được một người chị đã cho tôi một cái cơ hội tìm hiểu về Crowan à, tôi tôi rất là tính tôi rất là cẩn thận vì ngày xưa tôi qua cái quá trình mà kinh doanh về theo mạng thì cũng tôi cũng có được một số kiến thức về vấn đề kinh doanh theo mạng cho nên tôi sợ là lừa đảo à, các anh chị chúng ta biết là qua các cái sân sàn tài chính các cái cái cái cái, cái đầu tư về vấn đề tiền ảo rồi Ờ, huy động như vốn rồi này nhỏ nó như vậy thì người ta đã lừa người ta đã lừa đảo cái người dân của mình ở Việt Nam của mình rất là nhiều cho nên là đó là những cái bài học ở trước mắt mà bản thân ai khi mà người ta nghĩ nhìn vào một cái cái một cái mô hình nào đó kinh doanh nào đó người ta cũng đều nghi kỹ cả thì tôi hồi đó tôi cũng nghi lắm tôi tôi là người mà mà nghi kỹ còn nhiều hơn nữa nhưng mà tôi nửa đêm gà gáy à, ba à, bốn giờ sáng tôi còn ở trên mạng đó tôi đi tìm tôi tìm có thử ở trong đó ở trong trên mạng đó người ta nói gì về cái cờ rau anh thế thì tôi không có không có biết được nhiều về tiếng Anh nhưng mà ở trong các cái trang ở nước ngoài người ta tôi thấy rằng cái mã số thuế ở tại tại Madrid Tây Ban Nha đó và ở của Liên hiệp châu Âu thì cái mã số là tám tám bốn bốn chín sáu ba sáu thì tôi thấy à như vậy là cái công ty này nó có mã số thuế như vậy thì đây là một cái công ty hợp pháp và người ta có cái văn phòng người ta có cái số nhà có đường phố như vậy và họ đặt cả cả thảy là ngày hôm nay là 80 văn phòng rồi ở trên thế, thế giới rồi và vừa qua thì tôi cũng xem ở trên trên trên trên video của YouTube á, toàn cầu người ta phát trực tiếp toàn cầu cái cái cái cái cái cái văn phòng đại diện rất là lớn cả 5.000 mét vuông ở tại thành phố Dubai tức là các tiểu uh, vương vương quốc Ả Rập ấy đó là một cái thành phố của khu vực của dầu lửa mà họ rất là giàu có mà như vậy Crowan họ đặt cái văn phòng ở đó thì mình cũng thấy được cái tầm của họ như thế nào đó. như vậy thì qua cái cái sự chia sẻ của anh Phú rồi, rồi qua sự chia sẻ của bạn Thấm thì các anh chị của chúng ta cũng đã có một phần nào nắm vững về cái cái cái cơ bản của một cái công ty à, riêng của tôi tôi cảm nhận rằng khi mà chúng ta kinh doanh một cái công ty nào đó chúng ta tìm hiểu nó là coi thử công ty đó có tốt không à, và nó đứng ở thứ mấy ở trên thế giới như vậy thì các bạn tìm ở đâu ngày xưa tôi không có tìm tôi không có vô trong tôi lại cứ đi lên trên mạng tôi tìm và tôi thấy rằng là cái trong cái công ty uh, của cái website mà alexa.com á và cái business for home à, và cái là uh, scam achiever à, là như vậy là trong hai cái trang người ta đánh giá người ta Ờ, người ta định giá về cái công ty này và người ta xếp hạng công ty tôi mở ra thì thấy Caravan đang đứng ở số 1 ở trên thế giới so với tất cả các công ty khác tôi thấy Amway nè à, Unicity nè Nuskin nè à, Herbalife Amway gì đó tôi thấy tất cả các công ty đều sắp ở sau hết mà tại sao Caravan đang xếp bằng trước như vậy thì mình phải định giá được cái giá trị nhất số số 1 của Caravan đang ở trên số 1 của trên thế giới đó và mình biết được là hiện nay có trên 42.000 cái thành viên người ta đang tham gia và 42.000 thành viên đó là trên 200 quốc gia người ta đang người ta đang đang thực hiện người ta đang tham gia cái chương trình này đó tôi thấy điều đó là nó quá tuyệt vời rồi nó như vậy đó đối với riêng tôi vậy còn ở đây các anh chị chúng ta vào đây và tôi thấy rằng là chúng ta chỉ bỏ ra một cái số vốn rất là nhỏ 109 euro tương đương với 3 triệu thôi của đồng Việt Nam của mình đây là một cái cái giá rất là mềm so với tất cả mọi người để cho nó kinh doanh một cái kinh doanh để chọn đời đưa đến một cái cái cái cái cuộc sống tốt đẹp tươi đẹp cho của cho chúng ta đó cái vốn tôi nói là cái vốn là như vậy đúng không? À, thế thì còn ở trong đây sản phẩm là gì sản phẩm số là đây là nó đi kịp với thời điểm xu thế của hiện tại tức là kỹ thuật số chúng ta đặt phòng là đặt phòng khách sạn ở trên thế giới chúng ta chỉ alo thôi à, đặt phòng là số chúng ta đi với máy bay chúng ta cũng đặt đặt qua điện thoại số hết tất cả mọi cái công nghệ công nghệ số là hiện nay đó là cái cái cái cái, cái xu thế hiện tại như vậy chúng ta đang đi kịp cái trào lưu tiến hóa của của nhân loại và ở trong đây rất là nhiều rất là nhiều cái vấn đề mà người ta đưa đến cái thành viên của chúng ta nó đời rất rất là nhiều cái lợi ích các anh chắc các chị vô đây chúng ta tìm hiểu thêm đi À, ngày xưa tôi trước đây tôi cũng tham gia cũng rất là mới nhưng mà tôi bỏ cái thời gian ra tôi đi tìm hiểu nhiều quá nó mất cái thời gian đó à, thế thì chúng ta vô trung trung chúng ta cũng tìm hiểu được hết rồi kỹ như vậy mà mình hơi đâu mình đi đi tốn cái công để mình đi tìm hiểu chi nữa đúng không tôi đã tìm hiểu và tất cả rất là nhiều người cũng đi tìm hiểu như vậy đó đúng không nhưng mà cái đó mình tìm hiểu nó cũng phí các anh các chị ạ chúng ta cứ vô trung trung đó anh em người ta nói hết trơn có hết trơn mà mình tìm hiểu chi nữa đúng không có rất là nhiều điều, điều tuyệt vời ở trong cái công việc này đúng không? các anh chị chúng ta làm qua cái điện thoại thôi đúng không chúng ta ngồi ở trong nhà chúng ta chia sẻ cả trên đất nước Việt Nam của chúng ta xuyên qua bên biên giới luôn qua bên tất cả các nước ở trên thế giới qua cái đường liên nhượng quyền của công ty người ta cho, cho mình đúng không các anh chị chỉ để cái cái cái tên của mình cái nick của công ty lên cái, cái tên của mình lên cái nickname là mình chúng gửi đi khắp cả các thế giới rồi ai người ta vào đó cái đường link đó là cái người tuyến dưới của chúng ta họ tham gia thì họ sử dụng sản phẩm mình cũng được thu nhập cái đây là một công ty toàn cầu các anh chị các bạn ạ à. nó không phải chỉ ở đất nước Việt Nam của chúng ta không chúng ta ngồi đây chúng ta làm ở đây và tất cả mọi người trên thế giới họ đang cùng làm cái công việc của chúng ta ở đây dầu chúng ta thấy là tôi nghĩ là tôi thấy rằng là các anh chị cứ nghĩ có phải không à ở trong đây chúng ta thấy là à, à, các cái chương trình mà mà, mà, mà, mà giải trí á, chẳng hạn như ở Việt Nam mình cấm trong đó là như casino nè sòng bạc nè cá cược đá banh đá bóng môn rổ môn chài tất cả mọi môn thể thao người ta đều cá cược đó ở nước ngoài nước ngoài đó là cái trò giải trí người ta và đây là một cái trò kinh doanh rất một cái trò kinh doanh rất là lợi nhuận tỷ tỷ tỷ đô đó các anh chị các bạn và ở ngoài kia mà người ta cá cược người ta làm hết trên những công việc đó đưa đến lợi nhuận mình ở đây mình cũng được hưởng mình có thể có tuyệt vời đúng không ờ, ở đây các anh chị chúng ta chỉ thấy là mình kinh doanh ở trong đất nước của Việt Nam của mình thì chúng ta chỉ lợi nhuận ở trong nước thôi nhưng ở đây chúng ta tham gia cờ được lợi nhuận chia chia các lợi nhuận cả trên thế giới đó đó là một cái rất là tuyệt vời các chị nếu mà nói là nhiều cái vấn đề để đưa đi đến những cái cái cái quyền lợi những cái điều tốt đẹp đưa đến cho chúng ta à, nhưng mà ở đây công việc ở đây tôi thấy là như vậy thế các anh chị cũng vào đây tôi giờ chứ vô đây làm gì tôi cũng đi chia sẻ ra lan tỏa ra cộng đồng thôi đó là công việc của mình và mình lan tỏa ra cộng đồng thì mình có thu nhập đơn giản đây một cái công việc rất là dễ làm ai cũng làm được tất cả các anh chị đó đúng không đó như vậy đó thì tôi ở đây thôi thì à, các anh chị cứ đi vô tìm hiểu đi ha, nhiều thêm ai còn thắc mắc nữa thì chúng ta vô trong chúng ta tìm hiểu để đã thông tư tưởng hết rồi chúng ta sẽ có một cái quyết định được ký quyết định để tham gia cùng với cực Caravan đúng không các anh chị chúng ta ai liên hệ với những người mà đã giới thiệu các anh chị vào đây ha, chúng ta ta nhờ những người đó người ta tư vấn ta cho chút chút chút xíu rồi chúng ta liên hệ với họ để ký cái hợp đồng để chúng ta làm lẹ làm nhanh để có thu nhập đến cho tất cả mọi người bản thân của chúng ta à, xin chào tất cả các anh chị và các bạn à, xin chào dạ, ekip ha xin cảm ơn à, à. chúc em một buổi tối rất là an lành tốt đẹp ngủ ngon mơ đẹp à, dạ, bye dạ vâng ạ em cảm ơn anh à, Nguyễn Tráng rất là nhiều cả nhà mình thấy anh Tráng có tuyệt vời không ạ à? à, chúng ta hãy comment để dành tặng cho anh những bông hồng tươi thắm để chúc mừng anh đã đón nhận rau quan và thấy giá trị rau quan ạ. Dạ vâng, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. À, các anh chị thấy không ạ? Ngày hôm nay rất nhiều các anh chị đã từng bước qua rất nhiều ngành nghề. Ví dụ như ngày hôm nay anh Tráng là một người đi dạy khiêu vũ và cũng bước sang mấy năm đó là ngành thực phẩm chức năng và cũng ngành bảo hiểm. Nhưng tại sao chọn rau quan sự nghiệp cả à, nhà mình thấy tuyệt vời không ạ dạ vâng à, không làm mất thời gian của các anh chị các cô chú và sau đây cả nhà mình ơi hãy bật cam lên để đón nhận một người anh vô cùng năng lượng vô cùng body và những buổi room lúc 2 giờ chiều tuy anh mệt nhưng anh vẫn nên hỗ trợ đội nhóm tất cả hệ thống của MyDawan để cho hiểu được những cái giá trị để chúng quả giá trị ra quan đến tất cả muôn nơi và anh chị em trên toàn thế giới và sau đây nhà mình hãy comment cho anh như sĩ hải thật nhiều bông hồng xin chào đón anh như sĩ hải ạ à. và đó là úp like của em thắm luôn luôn cho đi em xin trân trọng mời anh ạ à. vâng xin cảm ơn mc rất năng lượng chúng ta em hồng thắm Dạ vâng, em Hải xin chào tất cả anh chị cô chú có mặt trong phòng Zoom buổi tối hôm nay. Lời đầu tiên thì à, em cũng kính chúc cho tất cả các cô chú anh chị một buổi tối thật ấm áp, hạnh phúc và sau à, giấc ngủ thì à, có một giấc ngủ thật ngon để chúng ta có một ngày mới đầy, đầy năng lượng. Và à, hôm nay thì em Hải xin chia sẻ ngắn gọn thôi bởi vì tối nay thì à, bạn Phú bạn nó chia sẻ tổng quan và sau đó hai người một người anh và một người em cực kỳ năng lượng cũng là chia sẻ rất tuyệt vời về giá trị đau ăn rồi. À, thì à, em Hải sẽ tóm gọn một tí xíu à, các anh chị thấy tuyệt vời không ạ à, một cơ hội mà đến nay hôm nay Rao Ăn chúng ta vừa đúng sinh nhật lần thứ ba công ty Rao Ăn cái mốc rất là quan trọng bởi sao ạ nếu chúng ta nuôi một đứa trẻ thì 3 tuổi là cái, cái tuổi mà chúng ta cảm giác cũng sẽ đỡ hơn rồi các cháu ít bệnh tật hơn nó cứng cáp hơn và một doanh nghiệp nếu cái tuổi thứ ba bước sang tuổi thứ tư thì là một cái doanh nghiệp nó đã có một nền tảng vững chắc nó qua được những sóng gió ban đầu rồi ạ bản thân em Hải cũng là một doanh nghiệp khi đến với Rowan thì em Hải có một một công ty cổ phần bất động sản của với các anh chị à, nhưng mà à, với cái thôi thúc từ em Hải đã biết đầu tư bất động sản tới năm 18 tuổi các anh chị ạ nhưng với cái, cái thôi thúc của mình sẽ có một doanh nghiệp và đi hướng bất động sản nhưng đón nhận cơ hội Rowan thì em Hải đã từ giá công việc mà mình yêu thích bởi lý do gì ạ bởi các lý do mà hồi nãy anh Tráng cũng như là bạn Tắm và rất nhiều người khác đang chia sẻ đó anh chị ạ Rowan tuyệt vời không ạ Rowan có tuyệt vời đúng không ạ chỉ có 3 năm thôi mà Ron chúng ta à, đã có mặt trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ có hơn 40 triệu thành viên 42 triệu thành viên trên mặt có mặt trên toàn thế giới giúp được cả triệu con người có cuộc sống tốt đẹp đặt một câu hỏi với anh chị nhé Amazon Microsoft Facebook họ rất giàu có nhưng họ giúp được bao nhiêu con người thành công được anh chị bao nhiêu con người ạ à? chắc chắn Hoàng Đa Văn chúng ta đúng không ạ mặc dù chúng ta có bao nhiêu ạ à? hơn 42 triệu thôi nếu sau này rau đạt 1 tỷ thậm chí là 5 tỷ người như mục tiêu của ngài Jonas chủ tịch công ty chủ, chủ tịch đã sáng lập công ty chúng ta mà đạt 5 tỷ thì thế nào ạ phải giúp được cả trăm triệu người trên thế giới thay đổi cuộc sống đấy là ít nhất ạ cái giá trị mà cho đi cái giá trị mang lại cho xã hội mới là quan trọng nhất giá trị lâu dài với lại ờ, quan trọng nhất đúng không ạ hồi nãy các anh chị thấy bạn Thắng chia sẻ không rất là tuyệt vời đúng không ạ à, ai cũng tìm kiếm mặc mặc dù bạn có một công việc chính rồi cũng tìm kiếm một công việc gì đó để chúng ta có thêm thu nhập làm sao ạ à? để bảo cuộc sống chúng ta có cải thiện cuộc sống và giúp cho à, gia đình ta có chất lượng cuộc sống tốt nhất và công việc nào như bạn thắm chia sẻ đúng không công việc nào cũng phải bỏ một số tiền và quỹ thời gian chúng ta cũng không đủ đâu nhưng với Đông Ăn thì ạ à, à, chúng ta chỉ có 3 triệu Việt Nam đồng thôi và chúng ta có một doanh nghiệp làm việc toàn cầu với mức thu nhập thì không giới hạn và sự thành công thì rất là ngắn đúng không ạ à, em Hải trước khi vào Rau Ăn thì à, có một doanh nghiệp nhưng trước khi làm doanh nghiệp đó thì em Hải đã làm 20 năm trong ba tổng công ty rất lớn của Việt Nam đó là tổng tổng công ty đường số tổng công ty đường à, tổng công ty đường và tổng công ty vật liệu xây dựng số 2 rồi công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk gần 20 năm công hiến ở đây em Hải về được một cái cuốn sổ không phải sổ hưu anh chị nhé cuốn sổ bảo hiểm xã hội 20 năm đấy ạ à nhưng khi rau ăn bước vào Việt Nam vào bao nhiêu ngày mùng 6 tháng 12 năm 2019 và chính thức khởi chạy phát triển thì khoảng nửa tháng 12 đến hôm nay chúng ta mới chặn 2 năm khoảng 2 năm một tháng tại Việt Nam có cả ngàn con người đã có mức thay đổi cuộc sống thu nhập ít nhất là 5 triệu người thấp nhất thậm chí đến vài chục triệu cả trăm triệu một tháng là chỉ với rau ăn thu nhập là không giới hạn và bản thân ông Hải khi mà quyết định chọn lựa rau ăn cũng không có không sai lầm bởi mình thấy đây là một cơ hội tốt cơ hội giúp được nhiều người hơn và đặc biệt nó là đi trên cái xu hướng trên nền tảng công nghệ 4.0 rau ăn là một công ty môi giới như bạn thắm chia sẻ kết nối ở đây nó là một cái siêu thị online có tất cả các sản phẩm và dịch vụ ở đây khi rau ăn đặt một tỷ người anh chị biết có bao nhiêu sản phẩm dịch vụ không ạ vô số luôn à và như thông báo của ngài Jonas chúng ta thì tất cả các sản phẩm cung cấp cho cộng đồng nấu là phải các sản phẩm chất lượng nhất các chị thấy ở sân đỏ Lazada Tiki các chị mua chất lượng à, sản phẩm chất lượng đã cao chưa chưa đúng không ạ đôi khi vẫn gặp cái hàng không tốt nhưng với cam kết của ngài Jonas chủ tịch chúng ta nói rằng tất cả các sản phẩm phải là sản phẩm tốt nhất đến với cộng đồng đó ạ tuyệt vời không ạ và những cái điều em Hải vừa chia sẻ thì còn rất nhiều còn những anh chị à, ngoài kia được anh chị bạn bè mình giới thiệu nghe thì em cũng có một lời khuyên chúng ta hãy cho mình quyết định đừng như anh Tráng bởi sao 42 triệu hơn 42 triệu thành viên người ta tìm hiểu cho chúng ta rồi nó không phải là 4.200 hoặc là 420 ngàn các chị ạ 42 triệu con số nó gấp đến 2,5 dân số của thành phố Hồ Chí Minh một trong thành phố đông dân nhất của châu Á đây ạ gấp đến bao nhiêu ạ hơn 6 lần đất nước Singapore các chị ạ dân số đấy chúng ta cần phải bận tâm lo nghĩ rằng cái điều này sai hay đúng không ạ à? chắc chắn là không đúng không không ai lừa được con số 4 triệu 2 đừng nói 42 triệu điều đó chứng minh bằng bằng những cái văn phòng mà Rawan đang có văn phòng chúng ta là tại thành phố Madrid của Tây Ban Nha nhưng khi xu hướng phát triển và nhận định về cái hướng xã hội thì Dubai là một trung tâm tài chính lớn nhất châu Á và sắp tới sẽ là lớn nhất thế giới và sẽ là một thành phố đầu tiên trên thế giới thành phố blockchain blockchain các chị biết rồi chứ ạ nó sử dụng hoàn toàn 100% tự động đấy công nghệ blockchain các anh chị biết rồi đấy và chính điều đó các tập đoàn lớn như Facebook như là Google như là các tập đoàn lớn đều có văn phòng tại đây và Rawan chúng ta đã khai trương một văn phòng nên Tráng nói gần 5.000 mét vuông tại trong những đường phố lớn nhất của Dubai và sắp tới đây cộng đồng Rawan tại Đông Nam Á chúng ta còn một cái văn phòng còn tuyệt vời rất tuyệt vời sát chúng ta đó là thành phố Singapore một thành phố xinh đẹp tài chính của Đông Á Nam Á chúng ta đó đấy là điều tuyệt vời và chắc chắn rồi những ngày Jonas rồi chúng ta sẽ tiếp tục có những phòng trên khắp thế giới và chúng ta sẽ giúp hàng triệu con người cải thiện chất lượng cuộc sống với 3 triệu Việt Nam đồng tương đương khoảng 109 euro các chị em Hải vào đây tham gia có 2 triệu 6 tuổi khi đó 99 euro thôi sau một năm công hiến em Hải hôm nay đã là vị trí giám đốc một sao và có mức thu nhập tối thiểu là 10 triệu Việt Nam đồng mỗi tháng chưa có nói các khoản hồng khác từ hệ thống các cái khoản trong chính sách của, của Dow One nó là 7 hoa hồng nữa các anh chị nhé 7 khoản hoa hồng các chị thấy tuyệt vời không 20 năm công tác em Hải chỉ là cuốn sổ và hôm nay xin lỗi em đã rút nó về rồi được có mấy chục triệu các anh chị mà em Hải làm một năm hơn thôi hôm nay em có mức lương tối thiểu 10 triệu trên các khoản hồng hàng ngày hàng tháng hàng giờ thậm chí hàng giây cũng có nếu có phát sinh của các anh chị em ở tuyến dưới họ còn có thu nhập là em Hải có thu nhập rồi đấy đấy đấy là lý do mà tại sao chúng ta à, đón nhận rau ăn bởi rau ăn nó rất nhân văn nó giúp nhiều người trên thế giới thay đổi cuộc sống và như hồi nãy bạn Phú chia sẻ rau ăn đến đâu ạ khi khởi chạy nó chạy tại Nam Phi một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới một châu lục nghèo nhất thế giới nhưng tại sự kiện vào ngày 23 tháng 11 năm 2021 sự kiện cuối cùng năm 21 tại Dubai thì à, lục địa châu Phi là một trong những lục địa phát triển nhanh nhất thay đổi cuộc sống của họ tốt nhất và đến nhiều nhất với một con số là mấy trăm mấy trăm người trong khi Việt Nam chúng ta à, mang tiếng là phát triển tốt nhưng thực ra có 0,3 phần trăm số lượng người tham dự những sự kiện đó 28 người các anh chị trong tổng số 1.000 người chứng tỏ về Việt Nam phát triển đâu tốt đâu nhưng rau ăn làm cơ hội làm thay đổi thế giới mà tại sao Việt Nam chúng ta không phát triển không giúp cho nhiều người khác thành công như chúng ta bởi thành công của mỗi gia đình mỗi cá nhân thì sẽ đóng góp vào sự thành công của đất nước sự giàu có chúng ta là sự giàu có chung của đất nước anh chị ạ đấy là lý do mà tại sao em Hải mong muốn cũng như là thuyền trưởng Minh Vũ dĩ nhiên em Hải không thể so được với thuyền trưởng Minh Vũ đâu bởi là đó là một người tất cả các yếu tố đều hội tụ ở đây nhưng thuyền trưởng thuyền trưởng Minh Vũ chúng ta đau đáu một điều rằng ạ, bạn đi gần 10 hơn 10 năm khoảng 20 năm cuộc đời của bạn đi ra thế giới và kiếm một công việc nào đó để em ngoại tệ từ nước ngoài về trong khi đó ở Việt Nam ta đâu nghe từ rất là là là mỹ miều đi xuất khẩu lao động đi làm thuê chứ xuất khẩu cái gì sang đó chúng ta gì bán sức lao động để hưởng mức chênh lệch về giá cả về tỷ giá giữa quốc gia họ quốc gia chúng ta sau 5 năm chúng ta được khoảng một khoản tiền nào đó chứ không có từ nào mỹ miều như là xuất khẩu lao động nó con chỉ à? bán sức lao động đấy đi làm thuê đấy cho nên ở đây Minh Vũ là một con người đội đủ tất cả yếu tố bạn đã đưa cơ hội giao ăn về Việt Nam và giúp cho rất rất nhiều người trong đó có Hải có mức thay đổi cuộc sống cũng như là có giúp được nhiều người thành công hơn và cái tiêu chí này nó xuyên suốt cho tất cả những lãnh đạo những leader của chúng ta mong rằng bước sang năm 22 này tất cả anh chị em leader tổng thống Myro One hãy lan tỏa và giúp cho rất rất nhiều người Việt Nam có được cơ hội này anh chị thấy đấy đại dịch Covid chỉ hai năm thôi cả thế giới trao đảo ngày hôm nay em Hải hỏi rất nhiều người bạn của mình thậm chí cũng chưa ai sắm sửa đồ Tết những ngày này có phải ai đó cũng đã sắm sửa đồ một phần nào cho nhà mình đúng không ạ nhưng ngày nay đâu có đủ tiền đâu covid nó mất đến năm sáu tháng rồi đóng cửa nhà thu nhập ở đâu lấy gì mà chi tiêu bao nhiêu công việc bị thất nghiệp đơn cử nhanh chóng đúng không ạ một người thầy dạy khiêu vũ đấy mức thu nhập không hề nhỏ các anh chị nhé nhưng khi covid đến thì anh cũng như mọi người thất nghiệp nói từ vui vui nhanh gọi là mất dạy và rất rất nhiều người cô giáo thầy cô giáo cũng mất dạy đặc biệt là các cái nghề ví dụ là nhà hàng rồi cái, các cái, cái ờ, công việc giải trí khách sạn đều bị ảnh hưởng trầm trọng các doanh nghiệp phải đóng cửa mà chúng ta chỉ có 3 triệu đồng mà làm việc 100% online các chị ạ à. em Hải làm đúng trên chiếc điện thoại của mình thôi và hỗ trợ trên anh chị trên Zoom bằng cái laptop thôi bởi vì em Hải là hỗ trợ còn anh chị làm điện thoại được rồi chúng ta làm việc trên toàn cầu và bản thân anh chị biết không em có những người tự ở Nhật có người tại Đức tại Maroc tại Nepal em đều mời được họ mà rất tuyệt vời đúng không ạ quan trọng là chúng ta à, học để có kiến thức và chia sẻ giá trị một cách chân thành em phải khuyên một điều ở đây là chúng ta nên chân thành các chị bởi trong đâu đó có một vài anh chị khi đến rau ăn chia sẻ không đúng nói sai bản chất của rau ăn giá trị rau ăn và nói những điều nó không đúng dẫn đến ngày nay có một số các bạn có cái suy nghĩ tiêu cực do người nhà của họ đã tham gia và không đúng những lời chia sẻ của các leader đó chứ không phải tao ăn lắm cái tội lỗi này hồi đầu dung có một cái bạn nào đó bạn nói thực ra những cái người ở đây hải cũng là trừ một vài anh chị thiếu kiến thức hoặc làm vì một cái lý do gì đó có thể người thân của họ bị một leader nào đó trong hệ thống Myron chúng ta nói sai về giá trị dẫn đến họ làm những điều sai trái họ mất tài sản hoặc là mất tài chính dẫn đến họ đổ lỗi hết tất cả rau không phải rau không làm cái tội lỗi gì tội lỗi là những leader chúng ta đấy phải chân thành chân thật nói đúng giá trị của rau thì mới giúp người ta thành công được rau ăn vào đây chỉ có 3 triệu đồng thôi hồi xưa là 3 triệu mốt nhưng có một doanh nghiệp làm được toàn cầu các anh chị ạ à. và em Hải chỉ hơn một năm đã được có mức lương hưu được hưởng mãi mãi thậm chí hết cuộc đời của em Hải và kế thừa cho con cái của mình làm gì có chuyện làm được thế anh Tráng anh làm bao nhiêu năm anh được cái gì ạ à? không được cái gì đúng không ạ nhưng rau ăn ngày nay em Hải nghỉ anh chị khác làm em Hải vẫn có thu nhập được nghỉ hưu trong vòng một năm làm việc đấy các anh chị có công ty nào làm được điều này hay không đấy là những cái tâm sự của em Hải cũng như là cái buổi uh, zoom mà hôm nay ban tổ chức chúng em uh, mong muốn các chị những người mà được uh, bạn bè của mình giới thiệu vào đây hãy ra quyết định và cho mình một cơ hội thật tốt hãy ra quyết định và cho một mình cơ hội để năm 22 này thay đổi cuộc sống của chúng ta giúp được nhiều người thành công hơn và mỗi chúng ta mỗi gia đình chúng ta mà giàu có thì đất nước Việt Nam sẽ giàu có và Việt Nam giàu có chúng ta sẽ nâng tầm ảnh hưởng rất lớn đối với thế giới đúng không ạ là chúng ta giúp được nhiều người hơn em chúc tất cả các anh cô chú anh chị à, sang năm mới 22 này thật nhiều thành công nhiều sức khỏe hạnh phúc và lan tỏa thật nhiều giá trị nấu ăn để Việt Nam ta không phải là một quốc gia nghèo khó nữa bởi cơ hội của 4.0 nó giúp cho chúng ta người nghèo nhất người không kiến thức những người tật chân tay bị tật cũng có thể tham gia nấu ăn mà thay đổi cuộc sống của họ tuyệt vời không các anh chị vâng đến đây thì uh, thời lượng chương trình cũng khá dài và hôm nay cũng khá muộn rồi thì em Hải sẽ nhường lời lại uh, vào dành à, một buổi khác xin nhường lời lại cho MC chúng ta em Hồng Thắm và chúc tất cả chúng ta sau buổi Zoom một giấc ngủ thật ngon một năm mới 2022 hạnh phúc thịnh vượng và phát triển Dạ vâng à, cảm ơn Úc Lê Hải rất là nhiều những lời chia sẻ từ đáy lòng của anh các cô chú các anh chị thấy không ạ anh đang có một công ty bất động sản nhưng khi anh nghĩ rằng là nếu làm công ty bất động sản thì không bao giờ anh có cơ hội để giúp đỡ cho người khác nhưng nếu mà cơ hội ra quan vậy thì công ty bất động sản thì chưa bao giờ anh có lương hưu đúng không ạ vậy thì cái lương hưu ở đây ạ chỉ có công nhân viên chức nhà nước với có lương hưu đúng các anh chị các cô chú nhưng các anh chị công nhân viên chức đó phải cống hiến từ 30 đến 35 năm mà vẫn còn phải phụ thuộc về thời gian rất là nhiều đúng không ạ nhưng khi đến với Đào và Úc Lai Hải thấy rằng giá trị Đào quá tuyệt vời và Úc Lai Hải nghỉ luôn một công ty bất động sản để bắt tay vào phát triển những cái giá trị của Đào và ngày hôm nay Úc Lai Hải đã có mức lương hưu từ 10 đến 12 nếu euro cao hơn thì 14 triệu hàng tháng. Các anh chị thấy cô chú thấy tuyệt vời không ạ? Trong khi đó đồng thời giúp rất nhiều người biết đến cơ hội này để thay đổi cuộc sống. Vậy thì ngày hôm nay các anh chị là thành viên mới thì em Thắm chỉ khuyên tất cả anh chị chúng ta một câu. Đây là một cơ hội rất là tuyệt vời. Vậy thì bao nhiêu các anh chị đã có mức lương để có một tháng biếu cho cha mẹ 5 đến 10 triệu chưa ạ? Chắc ít các anh chị có được vì sao vì chúng ta còn cơm áo gạo tiền cho gia đình của chúng ta đúng mà để đâu ra mà để báo hiếu cho cha mẹ vậy thì nếu có một cơ hội tốt nhất trên toàn cầu vậy thì em mong các anh chị đón nhận sớm tin ngày hôm nay phát triển 200 hơn 200 quốc gia và 42 triệu thành viên và tin người chia sẻ cho chúng ta và vốn chỉ có 3 triệu đồng để mua gói giáo dục của công ty để chúng ta có một cái cơ hội mới để thay đổi cuộc đời để chúng ta có tiền lương hưu giống như Úc Hải ngày hôm nay để báo hiếu cho cha mẹ giống như em Thắm ngày hôm nay. Vậy thì em mong các anh chị chúng ta hãy đón nhận sớm một cái cơ hội này để thay đổi cuộc đời của chúng ta. Dạ vâng, cảm ơn Úc Lai Hải, cảm ơn tất cả anh chị ngày hôm nay đã chia sẻ những cái giá trị và cảm ơn đến bây giờ mà vẫn còn gần 50 các anh chị em đã ngồi trong room để nghe những cái lời chia sẻ tận đáy lòng của anh chị. Dạ vâng, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Chúc tất cả anh chị em chúng ta có một cái Tết thịnh vượng và sắp tới đây 2022 chúng ta sẽ thành công và có mức lương hưu sớm nhất trong năm 2022 chúc tất cả anh chị em chúng ta có một buổi giấc ngủ ngon sau ngày mai chúng ta có kế hoạch đến chiến đến Tết và đội nhóm em thắm chia sẻ đến đúng 28 Tết vẫn cứ lan tỏa giá trị đa quan luôn luôn ekip sẽ hỗ trợ anh chị cảm ơn các anh chị rất là nhiều dạ vâng ạ à, bye bye các anh chị ơi chúng ta hãy bật cam lên ạ để chúng em sẽ chụp một tấm hình để làm kỷ niệm để um, à, thấy được buổi room ngày hôm nay rất là năng lượng dạ rồi, vâng. cảm ơn tất cả anh chị đã dành thời gian đến giờ phút này à, cũng mong rằng chúng ta sẽ à, sau zoom sẽ là một giấc ngủ ngon để có một kế hoạch cho năm 22 thật tốt nhất cả gia đình ngủ ngon ạ à. đặc biệt là hẹn là chào cả gia đình chào cả nhà mình à, chào nãy à chào tám à chào và tất cả anh chị chào anh Thành chào tất cả mọi người chúc khỏe năng ngủ ngon tạm biệt ạ à. tạm biệt chúc ngủ ngon nhá